<laughs> ok hello các mấy đứa nha à, bây giờ các bạn cũng như thường lệ ha à, mình sẽ gắn một cái link vô trong cái đầu nhóm đúng không thì các bạn cái điểm danh có thể là học xong điểm danh cũng được hoặc là điểm danh xong rồi học cũng được nó tùy các bạn thôi à, hôm nay mình gắn hơi trễ để sẽ vừa gắn lên nè Rồi, à, sư phụ chào Hải Lâm nha em. À, sư phụ vừa cập nhật lên trên ờ, phần ờ, đáng chú ý của nhóm cái biểu định danh nữa bạn. Các à, bạn lên đó là lên đó tải về ha. Buổi sáng thứ tư rồi ha. À, ráng quá. Trường của mấy đứa khi nào nghỉ Tết các bạn? để dạ, mình biết mình ờ, mình ờ, mình ờ, dạy từ 7 từ từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng có những cái khóa học 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng Trường em học hết thứ bảy tuần này ạ. À. Các bạn à, comment à, cái lịch học của trường mấy đứa để coi trường nào mà gọi là học trễ nhất có bạn. Để mình coi mình sắp xếp sau mình à, mình like cho các bạn thêm những cái buổi sáng cho các bạn cho nó cho cho nó Tết này mình học được nhiều buổi hơn. Hôm nay à, lên trễ tí nha, à, 4 giờ 40 mình học các bạn nha, tại vì uh, sáng nay cơ bản là uh, à, chờ sư phụ một tí. Chờ các bạn kêu tới tí là mình cập nhật lên hơi trễ một xíu á. sáng hôm nay tự nó ngủ quên nó cho hên là hên là mình còn cài chuông báo thức đồ ok tưởng tao sáng hôm nay ngủ quên không đó chứ dậy dậy lúc vừa đúng 4 giờ 30 lúc bạn tưởng đâu ngủ quên không luôn á à sư phụ ơi đề này mà đề này một câu hơn 15 hả à, cứ 15 câu đúng không Rồi ok Từ từ sư phụ sửa lại cái form ha Ờ, các bạn chờ sư phụ sửa lại cái form tí bạn hồi nãy có một bạn nhắc sư phụ mới nhớ đề này có 15 câu thôi rồi ờ, mình tắt uh, cái form đi lố form luôn tôi full A hả rồi sư phụ uh, xin lỗi mấy đứa nha chút để chấm điểm thì chấm điểm mà ờ, uh, ờ, chấm điểm 15 câu đầu thôi yên tâm đi ha sửa lại các bạn nào điền vào sau thì ờ, chỉ có được là là mấy cái form sau đó các bạn chống tôi rồi à, ok ha thì hôm nay là bắt đầu thấy là <laughs> mùa tết bắt đầu ngập tràn về là nhiều đứa là bắt đầu nó dậy không nổi rồi nè Rồi ok, à, bây giờ bạn nào mới vào nhóm thì uh, nghe sư phụ đâu khoảng tầm khoảng một phút nè để nói về cách học và trong nhóm của mình. Vì một số bạn uh, cứ nhắn tin hỏi uh, rất là uh, nhắn tin hỏi sư phụ gọi là không biết học ở đâu nè đầu buổi live sư phụ nhắc lại nè cái việc ờ, ở đây nè à, nói chung là cứ sau này á khi mà sư phụ mở live hôm nay cập nhật nó hơi trễ những cái buổi live sau các bạn cứ là mở sư phụ mở buổi live lên thì bạn cứ yên tâm khi vừa mở live lên luôn các bạn bấm vào link tổng hợp bài giảng các bạn vào trong đó bạn điền hoặc thậm chí sau này là sư phụ sẽ điền uh, ví dụ tầm 4 giờ 25 là sư phụ sẽ cập nhật ở đây cho em được chưa sẽ cập nhật sớm ở đây cho em à, nên là các em yên tâm tầm khoảng 4 giờ 25 trước khi mở live luôn chứ mình không để chậm trễ như ngày hôm nay nữa thì còn sẽ cập nhật cho em trong này buổi sáng 4 của mình là gồm có là 15 câu thì hồi nãy là mình vừa tắt ở đi rồi bạn nào mà điền 5 câu cuối thì yên tâm là các bạn có thể là điền lại hoặc là cứ tua đi điền lại cũng được hoặc là có thể để gì ở đó ha. chút nữa mình ờ, nói sau đây 15 câu cuối này hồi nãy bạn nào điền 20 câu thì mình cũng xin lỗi các bạn nhiều một tí nha đó tại vì hồi nãy mình copy cái form của buổi sáng ba qua ấy nên là đây là 15 câu của mình nên bạn nào ví dụ có điền lại thì điền cũng được còn không chúng nữa sư phụ sẽ chấm cái cái cái file đó của em được không đó, đề này có 20 câu để đó 20 câu tại vì hồi nãy sư phụ copy của file thứ ba qua ấy nên uh, cơ bản là nó sẽ sẽ sẽ kia một tí đó thì ờ, cứ sau này mỗi buổi sáng các bạn cứ vào đây vừa ờ, vừa tổng hợp linh bài giảng à, vừa có được là đó trong cái link này này đấy là cứ đúng 4 giờ 25 mỗi buổi sáng các bạn cứ bấm vào đây bạn điểm danh phía đường danh của mình này sau đó là mình coi like sửa sau khi like xong là sư phụ sẽ cập nhật like sửa cho bạn cũng như đáp án chi tiết như hôm qua nè buổi sáng thứ ba của mình là gồm có đáp án chi tiết nè và like sửa nè đúng không à, thì trong này có cho các bạn này à, nhiều bạn hỏi sư phụ là ủa sư phụ ơi khóa sáng này là học từ đây tới hết đề thi đại học luôn hay không nhưng sư phụ nói là khóa sáng này của mình á, thì trước mắt uh, trong cái đợt Tết này là mình sẽ like cho bạn xuyên suốt uh, xuyên suốt từ đây tới tới tới Tết uh, trong khi đó mình sẽ nghỉ Tết thì tầm khoảng mùng 1 là mình sẽ nghỉ Tết uh, tầm khoảng 30 hoặc là mùng chạp là mình sẽ nghỉ Tết thì uh, thì uh, sau đó là những cái khóa sáng này thì uh, uh, có thể là giảm bớt số buổi lại tức là tầm mình sẽ like ở ngoài tuần tầm 1 tới hai buổi gì đó thôi tại vì mình sẽ dành những cái buổi tăng cường dành cho lớp VIP của sư phụ nữa uh, nên là là có thể là như vậy trước mắt đã nha trước mắt thì các bạn cứ cài những buổi sáng ở đây đã còn cái tim sáng này vẫn hoạt động thực sự là tim sáng này vẫn hoạt động được chưa còn nhưng vô năm thì có thể là hoạt động ít hơn lại một xíu thôi rồi ít số buổi hơn thì hoạt động ít số buổi để các bạn có thể tập trung những cái môn khác của nữa đúng không rồi chào Phương Nguyễn nha chào Gia Hưng chào Minh Hương nè à, hồi nãy à, vừa hỏi các bạn một câu hỏi trong này bạn nào cùng trả lời với nhau cho sư phụ cái nha chỗ em là nghỉ từ thứ tư trường em học thứ bảy nghỉ hết rồi sư phụ ơi mai nghỉ rồi sư phụ ơi rồi rồi bây giờ cả lớp mình ờ, trả lời đồng loạt với nhau để mình lấy cái cái, cái thông tin của trường các bạn khi nào nghỉ tết các bạn các bạn comment ngày dùm sư phụ coi ngày theo kiểu ngày à, theo kiểu thứ mấy trong tuần này các bạn cả lớp mình cùng comment còn bạn nào nghỉ rồi thì comment nghỉ rồi còn bạn nào mà chưa nghỉ thì comment ờ, ngày hoặc là thứ mấy của của tuần này này ví dụ tuần này là thứ ờ, thứ bảy nghỉ bạn comment thứ bảy thứ sáu nghỉ bạn comment thứ sáu bạn nào nghỉ rồi comment nghỉ rồi đó thứ bảy là ngày uh, ngày mai đó thì bạn comment là ngày mai là nghỉ rồi hoặc là ngày chủ nhật nghỉ đó tức là comment là nghỉ của mấy đứa để mà mình biết được là mình sẽ có những cái buổi sáng từ 7 giờ sáng các bạn 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng à, kiểu giống vậy á mình sẽ học một cái cái cái cái, cái gì đó thôi nói chung là à, mình à, mình mình rất là thích giờ sáng tại vì giờ tối thì đôi khi các bạn trong mùa Tết này các bạn sẽ đi chơi đi chơi bời này kia tới khuya mới về đó tầm khoảng 9 10 giờ tới về giờ đôi khi giờ tối này hoạt động không hiệu quả giờ sáng đâu mình có thể là ngủ nướng tới 7 8 giờ sáng rồi tàu tầm khoảng 8 giờ sáng mình học tới 9 rưỡi các kiểu giống vậy đó sau đó mình mình lúc đó mình đi chơi Tết cả ngày mình thấy là vui vẻ và cảm giác như nó nó nó, nó cái bánh chân bánh Tết nó nó không có bị ảnh hưởng tới mình nên có thể là mình sẽ lập thêm một cái team học trên nhóm Zalo thôi các bạn Zalo học trên ờ, link không công khai thôi chứ mình không cần đông tầm khoảng giờ sáng nay nên mình muốn hỏi các bạn là khi nào các bạn nghỉ ha, để mình lấy thông tin trong nhóm của mình ví dụ nhiều trường hợp mà tới uh, tới thứ bảy chủ nhật chưa nghỉ thì thực sự là mình phải chờ qua qua qua tết còn bạn nào trước ngày nghỉ tết thì mình sẽ lập làm một cái team ít nhất là học được 4 năm ngày trước tết đã đúng không rồi em được nghỉ rồi em thứ bảy nghỉ sư phụ ơi thứ bảy là nghỉ luôn đó tức là ngày hôm nay là ngày cuối đúng không ngày mai là nghỉ à rồi thứ bảy ngày mai là nghỉ rồi đúng không nói chứ là ngày mai là nghỉ bắt đầu mình chơi được là từ 7 giờ tới 10 giờ sáng nhiều rồi này rồi mày ngay đề nghỉ rồi ok các bạn các bạn cho mình một cái thông tin cái nha rồi hết thứ bảy tuần này em nghỉ rồi chỗ em nay được nghỉ à rồi ok nói chung là ngày mai thứ bảy nghỉ được rồi mình sẽ cân nhắc các bạn từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng cái tim cái vậy này được không hôm nay là thứ sáu thì ờ, ngày mai mình sẽ cưng nhắc cho bạn một cái tim chống vậy để các bạn học rồi ok các bạn rất là tốt luôn ngày mai nghỉ thì quá tốt rồi Ôi, ờ, điểm ra cho 10 cái hai sư phụ em dạy em dạy kịp ôi à. <laughs> giờ mới dạy kịp gì người ta chỉ 15 phút rồi ông ơi 94 có mặt hả rồi ok là 94 có mặt rồi các bạn comment số báo danh cho bạn một tí ha rồi uh, học xong rồi điểm danh cũng được thì hôm nay chúng ta học cái gì à, nội dung học hôm nay của chúng ta chúng ta sẽ học về bài test thứ 4 của mình là một bài test khá là hay được chưa À, thì trong bài test này có những cái câu là 15 câu thôi chúng ta sẽ cố gắng giải quyết những cái câu này trong đề thi đại học là những câu là bắt buộc chúng ta phải biết thì thực sự những câu này ví dụ như mình hôm nay mình học mình không biết thì mình có thể coi là cái bộ cày tết của sư phụ á ví dụ bạn học về hàm hợp bạn không biết á thì quay lại bộ cày tết bạn cày là những cái chuyên đề về về về hàm hợp về sư phụ ok không còn nếu biết rồi thì tốt quá rồi đúng không ạ thì trong này sẽ có những câu hỏi thì mình sẽ cùng cày với nhau ok không thì bây giờ mình đi qua những cái câu hỏi đầu tiên của mình thôi học nhanh nghỉ sớm nha à, 5 giờ 45 rồi hôm nay lên trễ một tí hôm nay thực sự là trễ một xíu ạ cái file này cũng ờ, không có in ra nên ờ, rất đây rồi chúng ta học nha các bạn đến giờ học rồi các bạn nha rồi, bây giờ mình cùng sửa với nhau câu một <coughs> buổi nay có 15 câu thôi nhưng 15 câu rất là dài nha em 15 câu rất là dài luôn à, Rồi hôm nay là tục đi vài số bạn rồi à, Thì bây giờ mình làm con một các bạn Các bạn cùng coi lên màn ảnh con một của mình à, Có phải đề đúng không thì bên con một rồi đối với con một này của mình đó, cái việc đầu tiên mình sẽ có ba bước làm đúng không bạn? À, có ba bước làm bạn nào chưa học với mình á, hoặc là chưa biết là bài về những cái bài về hàm hợp giống vậy á, thì các bạn có thể coi là những cái bài trên phần bộ cày Tết của mình về nội dung nâng cao về hàm số thì các bạn có ba bước làm như sau. Bước một của em á à, là em sẽ đi ghi hàm f(x) ra ngoài f(x) của em là em sẽ coi những cái chỗ mà điểm cắt với trục OX á, đúng không ạ? Thì ở trong này điểm cắt với trục x là mình thấy là nó là bằng trừ một một và 4 thì mình sẽ ghi ra đó là x trừ cho trừ một là x cộng cho một Điểm cắt với trục x nha, x cộng một Điểm cắt thứ hai là ngay tại số 1 đúng không em? Là x trừ cho 1. Và điểm cắt thứ tiếp theo là ngay là số 4 là x trừ cho 4 cái mũi tên cuối cùng là hướng lên trên các bạn chú ý này cái mũi tên nào cuối cùng hướng lên trên á, thì chỗ đó là dấu dương đúng không à còn ví dụ như đồ thị của bạn là có một cái điểm nào đó tiếp xúc thì mình sẽ không lấy đúng không ví dụ ngay tại số 2 đôi khi ngay tại số 2 đi là nó đang tiếp xúc tại hai đi có thể tiếp xúc trên hoặc tiếp xúc dưới á, thì chỗ đó là mình cũng không lấy mình không cần ghi vào đây đúng không bạn à, ví dụ ngay số 2 là nó tiếp xúc thì là ít trừ cho hai thì mình sẽ không lấy à, mình đừng có ghi nó vào đây mình chỉ lấy những cái điểm cắt với trục ô ít thôi mũi tên cuối cùng hướng lên trên là ô này là dấu dương vì đó là cách viết fx khi họ cho về đồ thị đúng không? rồi à, nói chung là câu này mình cứ làm từng bước ra thôi bước hai của mình các bạn y phải nó xuống y phải của mình là u phải là trừ một nhưng cho f phải của hai trừ cho x đó. sau đó tiếp theo là em biểu diễn y phải theo f phải tức là trừ một ghi lại đụng tới f phải là chỗ nào có x em thế là hai trừ x vào thôi Đúng không? Chỗ nào ít em thấy là hai chữ ít vào. Vì đây là f phải x, còn đây là f phải của hai chữ ít, thì đụng tới f phải là em nhìn lên trên. À, chỗ nào ít em thấy là hai chữ ít vào. hai chữ ít cộng cho một hai chữ ít trừ cho một và hai chữ ít trừ cho 4. Đúng không bạn? Rồi, thì lúc đó các bạn sẽ tiếp tục là bạn cho y phải bằng không, Cho y phải bằng không, ta sẽ có như sau. À, chữ ít cộng một bằng không. Rồi 2 trừ x trừ 1 bằng 0. Đây là những cái bước làm em ha. 2 trừ x trừ 4 bằng 0. Rồi sau đó em thì đi tìm ra x thôi. x của mình là bằng 3, x của mình bằng 1 và x của mình là bằng à, 2 trừ 4 là bằng à, trừ 2 đúng không em? Bằng trừ 2. À, sau đó em đi cả bảng biến thiên cái nữa là xong là kết thúc cái bài này. À, cả lớp mình có hiểu bài câu này không? Vậy ở đây ta sẽ có được là đây là x này. Đây là âm vô cùng trừ 2, 1 và 3 và dương vô cùng. À, đây là y phải của mình bằng 0 tại ba chỗ. Thì lúc đó từ 3 tới dương vô cùng á, đúng không? Em để ý này, em xét dấu của y phải em nhìn vào đây. Thì dấu này em sẽ em lấy những cái hệ số đây là âm này đúng không bạn? Đây là âm. Nhưng cho hệ số đứng trước x của mình là âm thì đây là âm. Hệ số ở x ở đây cũng là âm, âm luôn và tương tự hệ số đứng x của mình là âm, đúng không bạn? Âm nhưng âm nhưng âm nhưng âm là dấu dương. À, Vậy ô này cuối cùng là dấu dương, sau đó đang xen dấu thôi. À, thì cái này là bài đầu thiên dễ nhất của hàm hở các bạn phải bắt buộc phải biết. Đồng biến ở đâu thì em đi xuống này, xuống, dương, xuống và dương. Đồng biến của mình là từ trừ 2 tới 1. À, đúng không? Trừ 2 tới 1 các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu 1B. À, vậy đây là cách làm chung cho bài toán về hàm hợp các bạn. Có 3 bước làm như vậy đúng không? Bước 1 của em là fx rất là easy. Thằng này có thể là họ cho bảng biến thiên của đồ thị uh, của bảng biến thiên của fx họ có thể cho đồ thị của fx và thậm chí họ có thể cho đồ thị của fx uh, ờ, để làm gì để bạn đi phục hồi hàm fx thôi khi có được fx này rồi thì các bạn muốn xét cái hàm gì đó các bạn phải y phải nó xuống đúng không y phải nó xuống sau đó bước tiếp theo là biểu diễn y phải theo fx đó, bước thứ ba là kẻ bảng biến thiên và kết luận thôi đó cả bảng biến thiên cái y phải là thằng này thì lúc đó mình xét giá của y phải thôi đúng không câu một của mình là câu à, một gì đấy các bạn một này của mình là con một b ok không các bạn rồi à, nhiều bạn làm rất là tốt về hàm hợp các bạn làm chuẩn về hàm hợp chưa rồi tiếp tục câu 2 của mình câu 2 cũng là câu tương tự à, thì mời các bạn làm một lần nữa theo ba bước làm này tại vì mình biết là trong ở đây thực sự là bạn nào học với sư phụ đầu năm rồi thì mình không nói rồi ngay ngay, ngay cả những bạn ngoài tường chứ không kể những bạn lớp vip luôn ấy những bạn ngoài tường là mình nói những cái phương pháp này rất là nhiều rồi nhưng một số bạn mới theo dõi mình sư phụ gần đây thì hy vọng những cái buổi này các bạn cũng làm thay các bạn thay đổi về phần hàm hợp một tí nha cho những bạn nào yếu yếu nên mình cũng hy vọng các bạn ờ, mình làm chậm rãi với nhau rồi câu hai này của mình cũng tiếp tục có bạn nào trong đây là chưa biết gì về hàm hợp hoặc là quên về hàm hộp hợp các bạn các bạn comment số 1 dùm sư phụ coi để nếu mà biết hết rồi thì sư phụ lướt nhanh ra tí còn ví dụ bạn chưa biết thì mình cứ làm chậm chậm những bạn nào biết à, chỉ cần ờ, à, các bạn nào chưa biết thôi các bạn comment số 1 hoặc đang quên rồi thì mình sẽ nhắc lại thôi được chưa câu hai này cũng tương tự giống câu trên thôi à, thực sự là mình sẽ nói câu hai này bước 1 có 3 bước làm đúng không ạ à, có 3 bước làm bước 1 em ghi hàm fx thực sự là có rất là nhiều cách nhưng cách này là mình thấy là trực quan nhất em thấy cái đồ thị này của mình á các trục OX tại hai điểm đó là một và hai đúng không à rất là nhiều bạn quên này à, vậy hả vậy mà làm được cũng hay hay chứ nè à, ở đây là một và hai là điểm cắt các bạn nha bạn chú ý cái cái điểm giao với trục Ox ấy là một và hai vậy ta sẽ có được là đây là x trừ một này nhưng cho x trừ hai à, đó là cái điều đầu tiên đúng không ạ à, nhớ nha chỗ nào mà ví dụ ở đây là có tiếp xúc tại ba đi thì ngay tại ba là mình sẽ không lấy hoặc là tiếp xúc tại 4 đi thì ngay tại 4 mình vẫn không lấy thì hàm f(x) của em cũng là như vậy đúng không em à ở đây ờ, ví dụ tiếp xúc tại 3 thì nhiều bạn ghi ít trừ 3 vô được là tào lao nha tiếp xúc là mình không lấy hoặc là tiếp xúc ở dưới là ít là số 4 thì ngay tại số 4 mình cũng không lấy rồi tiếp theo là bạn chú ý cái mũi tên cuối cùng đây là đồ thị từ 1 tới 2 này mũi tên cuối cùng hướng lên trên nên ở đây là phải ô là dấu này là dấu dương rất là quan trọng dấu nha còn nếu như là mũi tên cuối cùng đang là hướng xuống á thì lúc đó cái này là phải là dấu âm thế thôi rồi dạ. rồi để tiếp tục là bước 2 sao nhiều bạn quên vậy ta rồi câu 2 này comment được không này Bước 2 của mình. Đối với bước 2 ở đây ta sẽ là xét một cái hàm nào đó thì mình phải y phải nó xuống. Người ta yêu cầu xét cái hàm này đúng không? Thì các bạn đừng có nghĩ gì nhiều hết chớ Các bạn cứ y phải nó xuống dùm sư phụ. Y phải nó xuống. Là u phẩy là trừ 2x. Nhưng cho f phẩy của 2 trừ x bình. Đúng không bạn? Rồi, sau đó là tiếp theo chúng ta sẽ trừ 2x ghi lại đụng tới F phải à đụng tới F phải nhớ nha đụng tới F phải là mình nhìn lên trên bức mô sau đó có gì bạn ghi vào thôi là xong đúng không đụng tới F phải bạn nhìn lên trên uh, bức mô có gì em ghi vào thôi là xong ta có ít của em là bằng 2 trừ ít bình trừ cho 1 ít của em là 2 trừ ít bình trừ cho 2 đồng ý chưa à, chỗ nào có ít em thế là 2 trừ ít bình vào chỗ nào có ít em thế là 2 trừ ít bình vào đồng ý chưa các bạn rồi, sau đó bước tiếp theo là gì? Em cho y phải bằng không và cả bảng biến thiên thôi, cho y phải bằng không. Vậy ta sẽ có được là từng cái bằng không. Trừ 2x bằng không. Thì ta có được là x của mình bằng không. Thằng này của mình là 2 trừ x bình bằng không, tức là ta có là x bình của em là bằng 1. Chuyển qua luôn nha. 2 trừ x bình trừ 2 bằng 0, tức là x bình của em bằng 0. Thì bây giờ sư phụ nói nè Ở đây cho chúng ta được một nghiệm là ít bằng không Nghiệm này người ta gọi là nghiệm kép Tại vì phương trình bậc 2 có một nghiệm thì người ta gọi là, là nghiệm kép Thằng này cho chúng ta được hai nghiệm là ít bằng cộng trừ 1 Thằng này cho chúng ta được nghiệm là ít bằng không Vậy cơ bản thằng nào mà có nghiệm kép là mình bỏ Thằng này bỏ đi đúng không? À, tại vì những cái thứ nghiệm mà liên quan tới y phẩy Mà nó là nghiệm kép tức là bậc hai mà có một nghiệm người ta gọi là nghiệm kép à, nghiệm của bậc chẵn á, và có một nghiệm đúng không là nghiệm kép mình bỏ còn hai thằng này thôi hai này vẫn ghi lại như bình thường đúng không em xét dấu bảng biến thiên nó ra ít âm vô cùng trừ một không này vẫn lấy nha không này là mình lẻ này một và dương vô cùng còn không ở dưới đây là tiền cho nghiệm cát là mình bỏ rồi xác dấu như bình thường rồi xác dấu thì mình nhìn vào đây thôi mình nhìn nhìn vào đây này đây là dấu âm đó bạn thấy không hệ số đứng trước x nè là dấu âm hệ số đứng trước x hệ số bậc cao nhất á đó, bậc cao nhất của mình là x bình là dấu âm luôn ở đây cũng là dấu âm luôn vậy là âm nhân âm nhân âm là dấu dấu âm vậy ô cuối cùng này cùng dấu là mang dấu dấu âm sau đó đang xen dấu thôi vì điều là nghiệm lẻ mà đang xen dấu à, người ta nói đồng biến ở đâu đồng biến từ 0 tới 1 các bạn chọn được câu nào đấy các bạn nhỉ à, vậy là đồng biến từ 0 tới 1 các bạn chọn được là câu à, câu 2B cả lớp mình hiểu bài chưa cả lớp mình thông qua hai bài bạn hiểu được cái về phương pháp chưa mọi bài toán về hàm hợp mà cái dạng đầu tiên á cái dạng đầu tiên á, thì các bạn đều làm như vậy các bạn đều làm ra cả à, những câu 8 cộng 9 cộng về sau tư duy là đi thứ nhất là bước 1 là em ghi hàm fx bước 2 em biểu diễn y phẩy theo fx đúng không là bước 3 là cho y phẩy bằng không và kẻ bảng biến thiên cả lớp mình thấy ok không ok thì comment chữ ok và mình comment cho sư phụ chữ ok các được không ạ à? ở đây các bạn để ý này đây là âm âm âm là dấu gì âm thì nhiều bạn có thể xét dấu bằng cách là xét dấu của y phải thì nhập y phải vô trong máy tính cũng được rồi cho một số bất kỳ cũng được nhưng mà thôi mình nghĩ là các bạn nên xét dấu theo kiểu nhanh như vậy đó cho nó khỏe các bạn âm nhưng âm nhưng âm đó hệ số đứng trước ít á, âm nhưng âm nhưng âm là dấu âm thì ô này là cùng dấu sau đó cứ thế đang xen thôi à, câu này em làm giống hôm bữa à, hôm trước sư phụ chữa trên bay rồi, ờ, ok trọng làm bốn dòng à em thế hả em chơi thế hả thôi cứ làm tự luận em em thế hả à, làm bốn dòng là là gì ta Ủa, làm cách này hả ok lắm sư phụ rồi Vậy là khi bạn đã nắm được cái phương pháp rồi thì hy vọng là chúng ta sẽ sau này chúng ta gặp những bài toán này bất kỳ một bài nào đó chúng ta sẽ không bao giờ sợ nó nữa đồng ý không không bao giờ chúng ta sợ nó nữa rồi bây giờ tiếp tục là à, bây giờ tiếp tục của mình đó là câu tiếp theo đó là câu 3 à, một lần nữa chúng ta thực hành lại nha nói chung là cái gì cũng ờ, lỡ như mình học một cái cái gì đó không vậy đúng không à, bạn nào mà ví dụ như mình làm ba câu về đúng một cái phương pháp thì bạn sẽ nắm được cái phương pháp thôi bài câu 3 cho chúng ta thêm một lần về phương pháp nữa này các bạn thử làm câu 3 thử coi được không nha câu 3 ở đây cái đầu tiên của mình á họ cho đây là họ cho bạn biến thiên à cái bạn biến thiên ở đây mình ghi ra bạn biến thiên này lại luôn âm vô cùng trừ 1 2 và dương vô cùng đây là y phải. Đây là dấu dương, dấu âm và dấu âm. Thì ngay tại trừ một này người ta gọi là điểm tiếp xúc hay người ta gọi là điểm kép á, tức là tức là nó không đổi dấu. Từ âm sang âm hoặc là từ dương sang dương thì chỗ đó không đổi dấu. Nên các bạn đừng quan tâm nó. Bạn bỏ nó luôn trong bảng biến thiên cũng được. Các bạn chỉ cùng quan tâm số 2 thôi. Số 2 của mình là y phải này đổi dấu từ dương sang âm hoặc là từ âm sang dương này. Thì cái y f phải x của mình mình sẽ ghi lại như sau bước 1 của em biểu diễn f phải x này hai chấm được cho hai chấm của mình f phải x của em là bằng cái gì bạn à, là bằng x trừ cho cái điểm này trừ cho điểm bội lẻ này này đây họ cho bạn miếng thiên nha ta có là x trừ cho hai còn cái số trừ một này là mình sẽ không quan tâm đúng không bạn rồi bước thứ hai người ta yêu cầu là xét cái hàm là y bằng f của x bình trừ 2 thì từ đó mình suy ra y phải là bằng 2x u phải nhân cho f phải u đúng không sau đó bước tiếp theo của em là biểu diễn cái y phải này theo cái f phải x 2x ghi lại đụng tới f phải là mình nhìn lên trên chỗ nào có x em thấy là x bình trừ 2 vào đúng không và trừ cho 2 thôi đó chỗ nào x em thấy là x bình trừ 2 vào sau đó mình cho y phải bằng 0 thì ta được là thứ nhất là x bằng 0. Cái thứ hai được là x bình trừ 4 bằng 0. Vậy ta sẽ có được là x ở đây là bằng 0 và x là bằng cộng trừ 2. Đồng ý chưa? À, cũng giống như hồi nãy mà. Sau đó mình đi cả bảng miếng thiên là kết thúc ba bước là easy. Đúng không? Easy. Đây là x âm vô cùng. Trừ 2, 0 và 2. Những cái buổi hôm nay là những buổi làm test, đồng thời là những cái buổi mà để chúng ta ôn lại về phần hàm hợp đấy từ hai tới dương cùng em để em sát dấu này cái ô cuối cùng này dấu dương này nhưng cho ở đây là dấu dương này thì ô này là mang dấu dương và cứ thế đang xen dấu các bạn ha cứ thế đang xen dấu thôi nghịch biến trên khoảng nào nghịch biến từ 0 tới 2 và từ âm vô cùng tới trừ 2 thì lúc đó các bạn chọn cho mình được là câu đúng của mình là câu C thôi rồi ba bước làm có bạn nào không hiểu thì comment số 0 dùm mình bạn nào đã hiểu hết về cái phương pháp này rồi thì comment số 1 vì những cái buổi sáng này là những cái buổi sáng thứ nhất là chúng ta ôn lại về phần hàm hợp. Thứ hai mình cũng mong muốn là từ những cái buổi sáng này các bạn có thể là tư duy tốt về hàm hợp hơn là chúng ta có thể làm tốt về phần hàm hợp ha. Nên là là là, là mình hy vọng bạn nào không hiểu bạn cứ hỏi. Mình không cần các bạn là phải phải phải hiểu phải phải phải phải, phải gọi là phải uh, giả bộ hiểu đâu các bạn cứ không hiểu các bạn comment số không rồi bạn nào comment số không thì mình sẽ nói lại về cách làm thêm một bước nữa là chỗ nào không hiểu mình sẽ nói cho các bạn được chưa cứ đúng ba bước làm mình làm thôi các bạn được chưa tại vì hàm hợp đại đa số những hàm hợp trong đề thi là những cái dạng toán là những cái dạng toán như vậy là bắt buộc em phải biết đúng không à, bắt buộc em phải biết luôn đấy chứ mình không thể là không biết đâu rồi ok Nhã Thư, Hoài Lâm, Phương Nguyễn, Quốc Vũ, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Chu Anh Tuấn Ok tất cả các bạn Rồi câu tiếp theo Câu này câu mức độ vận dụng và dùng cao của đề thi tham khảo năm 2020 lần thứ nhất các bạn nha. À, thì ok. Các bạn sẽ cùng làm câu 4 cùng với mình. Các bạn suy nghĩ làm câu 4 coi có được không? Câu 4 này á, tư duy của em là cũng là ba bước làm. Cũng ba bước làm nha. Bước làm hồi nãy của mình là gì đó? Bước 1 của mình là đi hàm. Bước 1 là đi tìm hàm f(x) đúng không? Bước 2 là biểu diễn ờ, theo f(x) đúng không biểu diễn theo f và x như hồi nãy đó và bước thứ ba của em là đi cả bảng biên thiên đó nói chung là em phải có những bước làm như vậy thì ở đây đối với câu 4 này em sẽ để ý cái hình vẽ cho mình một tí nha à, các bạn sẽ để ý cái hình vẽ của mình một tí mình vẽ cho nó trực quan thôi tại vì uh, rồi ở đây của mình là rồi mình vẽ ở đây hình một tí tại vì hình nó chưa có ở đây là đồ thị đây là các bạn đọc kỹ đề đây là không phải là đồ thị của fx thường thường hồi nãy là họ cho những cái đồ thị của f và x thì mình sẽ dùng những cái điểm cắt để mình viết cái đồ mình viết cái f và x này này đúng không mình viết cái bước một mình dùng những cái điểm cắt để mình viết còn bây giờ đây là họ cho đây là đồ thị các bạn rõ ràng nha họ cho đây là đồ thị của fx nó hoàn toàn khác nhau đúng không nó hoàn toàn khác nhau luôn ở đây là họ cho đồ thị của fx mà đồ thị của fx của mình á là nó ở đâu các bạn à, nó bằng không tại những điểm xảy ra cực đại và cực tiểu đúng chưa từ đây đến đây là 0 và 4 này và chỗ này mình cho là 4 phẩy 4 à, phẩy mấy 4 phẩy 4 à, phẩy 5 đi tự cho thôi các bạn cho sao sắp sửa đúng là được cái điểm này ở đây mình tự cho là 2 đi được chưa cái điểm này mình tự, tự cho là 2 đi cái điểm này là 4,5 đi cái chỗ này giống nó lên thì thôi mình cho mình tự cho luôn mình tự cho là trừ 1 vì sao mình có quyền tự cho vì cơ bản bài đang cho kiểu tổng quát đúng không à, nên là mình sẽ tự cho bạn bao giờ thầy có file họp họp D là cái gì em không hiểu hỏi lắm ơi file tin là file gì hỏi lắm nói gì sư phụ không hiểu trừ 1, 2 và 4,5 đúng không thì đây là những cái chỗ làm cho fx nó bằng không các bạn Tức là f phải x bằng 0 tại những điểm xảy ra cực đại và cực tiểu. Đồng ý chưa các bạn? Nên từ đó em sẽ bước 1 của em. Em sẽ ghi hàm f phải x nha các bạn. Thường thường đồ thì họ cho a hàm f phải x đó, thì f phải x này mình sẽ dựa vào những điểm cắt với trục của x. Còn đây là họ cho đồ thị của f x đó, thì mình sẽ dựa vào những điểm cực đại và cực tiểu ta sẽ có như sau đó là x cộng cho 1. Đây là số 2 đúng không? Là x trừ cho 2 đây là số 4,5 đúng không? Vậy là x trừ cho 4,5. Mình cũng quan trọng cái mũi tên cuối cùng luôn. Mũi tên cuối cùng hướng lên trên. Đây là dấu dương. Tại vì à, thực sự nếu ở đây họ cho một cái hàm fx là có hệ số là dấu dương đi. Thì em f phải x nó xuống thì cơ bản cái hệ số đây cũng mang dấu dương nữa đúng không? Tại vì a hệ số nè cũng mang hệ số. Nên cơ bản ở đây các bạn chú ý cái đồ thì hàm fx có mũi tên hướng lên trên. Thì cái f phải x của mình cũng ở đây là, là dấu dương còn mũi tên của F, F phẩy X, FX đó, đây là chưa chứ, FX mà hướng xuống dưới thì chỗ này cũng là dấu âm luôn. Ý bạn ý là nguyên hợp ạ. À. Nguyên hợp thầy ạ, à. bao giờ thầy có nguyên hợp đề? Nguyên hợp đề là cái gì em? Nguyên hàm hả? Mấy ông này ông y tắc quá tôi không hiểu luôn á nguyên hợp đệ nguyên hợp nguyên hợp là cái gì rồi bây giờ tiếp tục là bước 1 đã xong nè bước 1 am nè à, f và s bằng không là những cái điểm cực đại và cực tiểu đúng không x cộng 1 x trừ 2 và x bằng à, trừ 4,5 nói chung là rất là easy đúng không ạ à, bước 1 không có gì khó bước 2 mình đang xét cái hàm là gx là bằng f của x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình thì suy ra g phải x của em là bằng 3 lần x bình cộng cho 3 nhân cho f phẩy của x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình. Thì thôi lâu lâu mình làm tổng quát một bữa nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ biểu diễn này. 3x bình cộng cho 3 nhân cho f phẩy đụng tới f phẩy là thế ngược lên trên. Đúng không? Cho nó đúng phương pháp luôn. À, đây là dấu dương rồi. x chỗ nào có x em thấy là x mũ 3. x mũ 3 cộng 3x bình vào à, cộng 1 x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 2 x mũ 3 cộng 3 x bình trừ cho 4,5 người ta hỏi là số điểm cực trị thôi đúng không vậy số điểm cực trị là số nghiệm của g phải x bằng 0 à, thế thôi khỏi cần cãi bảng mấy thi cũng được thậm chí bài này em đi đi, đi cãi bảng mấy thi là chuyện bình thường mà rồi mình cho từng cái bằng không thôi Thứ nhất là 3 lần x bình cộng 3 bằng 0. Thằng này là vô nghiệm. Thằng này được là x mũ 3 cộng cho 3x bình cộng 1 bằng 0. Rồi thằng này bằng 0. À, bạn nắm được cái phương pháp làm bạn thấy nó rất, rất là nhẹ nhàng. Họ cho cái gì bạn chơi cũng được á. Tại vì mục đích của mình là đi phục hồi cái hàm f x thôi. Đó, nên câu này là một câu vận dụng của cái đề thi tham khảo năm 2020. Đúng không ạ? Được chưa bạn? Rồi, ok Nói chung là những cái tim sáng này à, mình sẽ up theo file theo theo ngày các bạn Theo ngày uh, Cho các bạn ha Điên cái tim sáng mình sẽ up file theo ngày Để các bạn tự giác bạn làm các bạn Chứ đôi khi up mà một lèo các bạn cũng không làm Nên là mình sẽ up theo ngày để bạn tự giác bạn làm Có thể là coi ờ, coi file đề rồi mình làm trên ờ, trên trên máy tính hoặc là trên điện thoại khỏi in ra Khỏi in ra cũng được Nên là cái file sáng này mình sẽ up theo ngày Đấy Thằng này vô nghiệm là thằng này của mình bao nhiêu nghiệm bấm nó ra ha đâu rồi cái ông hồi nãy kia <laughs> cái bạn hồi nãy kia đâu rồi bạn hoài lâm đâu rồi sao bạn im ra đây vậy ta hoài lâm đâu nói cái gì nói lại cho sư phụ biết cái coi cái ông hoài lâm này ông ông nói cái một cái gây hoang mang dư luận cho nhóm rồi ông đi đâu luôn ông này thật tình nha ông ông ông hoài lâm này ông ông ông làm lại ra sư phụ ơi ông ghi cái gì đây sư phụ đã đã không đọc tắt được rồi ông còn ghi tắt nữa ông này rồi. 1 à, 3 0 và trừ 4,5. Đâu hồi làm ghi cái gì <laughs> không ghi. Hồi làm ghi rõ cho sư phụ ra cái coi. Làm cho nhóm bắt đầu hoang mang dư luận. <laughs> thằng này cũng là vô nghiệm các bạn, thằng này là vô nghiệm nha. Đây là thằng có một nghiệm. Vậy cơ bản thằng này của mình là cộng lại là 1 3 1 là 5 cái và cho được là câu A mai giờ tôi thấy bb không có các bạn rồi 4 c ha nào thì 4 c ha à bạn nào đó 4 c đâu à, thằng này của mình đào hàm bị sai đó. <laughs> ok ok xin lỗi xin lỗi thằng này đào hàm bị sai các bạn g và x là của mình là ba lần x bình phương cộng cho sáu x chứ thằng này đào hàm bị sai 3x bình phương cộng cho sáu x chứ đúng không thằng này đào hàm bị sai này ra là 6x thì cơ bản thằng này có hai nghìn các bạn quên xin lỗi các bạn nha đào hàm bị sai u phẩy là bằng 3 lần x bình à, cộng cho 6x à, ờ, thằng này của mình là hai nghìn à, vậy 2 cộng một cộng ba cộng một là 7 cái các bạn chọn được câu C đúng rồi câu C Đấy rồi, câu C, câu C, ok, ok, ok ấy mà he. <laughs> rồi ok câu C đúng không rồi xin lỗi các bạn tại vì đạo hạ bị sai chỗ này thôi à, bản chất của mình không đổi cả lớp mình hiểu bài này chưa cả lớp có mình hiểu bài này không các bạn à, ok nha trời tính ra lớp mình thông minh nha đâu có có mức gốc lắm đâu các bạn vậy là thông minh quá trời rồi gì nữa sư phụ thử các bạn thôi rồi ok thì thằng này các bạn để ý là u phải này nhưng cho f phải đúng không 3 x bình phương cộng cho 6 x rồi có f phải thế ngược lên trên các bạn hiểu được cái phương pháp làm chưa cứ đúng ba bước làm này thôi các bạn cứ đúng ba bước làm này là cứ thế mà chơi thôi đúng không à, sau này họ cho dễ hay cho khó vậy bạn cứ đúng ba bước này mà bật phơi là rồi à, cứ đúng ba bước này là làm thôi đúng không à, đây là họ cho đồ thị của fx nên nó sẽ bằng không là những điểm sẽ ra cực đại và cực tiểu bạn nha Rồi bây giờ làm câu 5 tiếp tục của mình à, Làm câu 5 Khi họ cho đây là đồ thị của f và x Thì mình lấy điểm cắt Còn đây là họ cho đồ thị của f fx Thì mình lấy những điểm xảy ra cực đại cực tiểu Thì lúc đó sẽ làm cho f và x nó bằng không Lớp mình hiểu không à, Cả lớp mình bây giờ bạn nào không hiểu thì cứ hỏi đi Sư phụ trả lời chứ mình không có vội vàng đâu Khi họ cho đồ thị của f và x đó thì mình sẽ lấy những cái điểm cắt giống như bài 1, bài 2, bài 3 Các bạn coi lại là họ cho đồ thị của f và x là mình lấy những cái điểm cắt. Còn ở đây là họ cho đồ thị của fx, họ cho đồ thị của fx thì f và x của mình nó bằng không tại những điểm xảy ra cực đại cực tiểu. À, thì những chỗ xảy ra cực đại cực tiểu tức là những cái chỗ xảy ra điểm cực trị á, thì chỗ đó là sẽ làm cho f x bằng không. Hồi Lâm có hiểu ý sư phụ nói không? À, thì cũng đúng ba bước làm mình làm thôi, rất là easy bạn thấy không? Khi bạn nắm được cái phương pháp làm bạn thấy rất là nhẹ nhàng đó bạn. Nó rất là nhẹ nhàng đó, mình nói thật đấy được chưa à, rất là nhẹ nhàng luôn rồi bây giờ câu 5 này của mình này các bạn rồi ok làm câu 5 nhé à, đối với câu 5 này của mình cũng tương tự giống vậy cái việc đầu tiên của em là họ cho bạn biến thiên à, bây giờ mình kẻ cái bạn biến thiên này ra một tí rồi suy nghĩ làm câu 5 này mỗi dạng mình cho một bài làm bài test mà đôi khi mỗi dạng mình cho làm một bài rồi thằng này của mình là họ cho f và x dương vô cùng đây là âm 3 có đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa các bạn à, đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa xuống trừ 1 rồi lên về dương vô cùng rồi thì đối với câu này cái đầu tiên của em là bạn phải biết được là bạn phải đi viết được cái hàm f x của mình bằng không ở đâu đây là bước 1 của em đúng không em phải viết được cái hàm f x của mình là bằng không ở đâu các bạn thì thay vì họ cho bảng biến thiên thì ở đây là họ cho đồ thị của f x thôi đây là họ cho đồ thị của f x này thì mình biết là số 0 của mình là nằm ở đây nè đúng không số 0 mình phải đi tìm những cái chỗ mà làm cho f(x) bằng 0 để mình viết cái đồ thị à, thằng này là họ cho bảng miễn thi của f(x) tức là họ cho đồ thị của f(x) á mình kẻ ngang qua thì lúc đó mình biết f(x) của mình bằng 0 ở đâu nè đây là đường thẳng y bằng 0 nó cắt tại 3 điểm 1 3 và 4 à, đúng không các bạn đó thì lúc đó ta thấy là cái điểm này là từ 1 tới duy nhất cùng mình tự cho, đây là số 2 đi là tự cho. Cái điểm này mình cũng tự cho ra. Cái điểm này cũng tự cho và tự cho, tại vì họ cho đang cho tổng quát, nên mình, nên mình có thể tự cho. À, bạn nào học trong lớp VIP rồi hoặc là những cái gọi là những cái buổi mà học tăng cường với sư phụ là những câu này làm vô tư mà. Ta có là thứ nhất là ít nhỏ hơn trừ một thôi mình tự cho đây một số nha. Ví dụ đây mình tự cho đây là trừ 2 đi các bạn. Thì ta được là ít cộng cho 2. Tại vì f x của mình bằng không tại điểm này mà đúng không? Đây là điểm giao của f x đồ thị FX và cái đường thẳng Y bằng không. À, bằng không ở đây là x cộng cho 2. Tương tự cái điểm này là mình tự cho luôn nằm giữa trừ 1 và 0 thôi, mình cho là trừ 0,5 đi. Được là x cộng cho 0,5. Nằm giữa 0 và 1 đi thì x là bằng 0,5, đúng không? Là x trừ cho 0,5. Rồi, nằm ở giữa từ 1 tới duy như cùng mình tự cho một số bất kỳ luôn. Ví dụ mình cho là số 2 đi chẳng hạn. Đó, vậy ở đây của mình là x trừ cho 2 là bước 1 đã xong. Bước 1 của em đã phục hồi được cái hàm f(x). À, vậy có rất là nhiều cách cho tư duy của mình là gì? Họ cho đồ thị của f(x) thì mình lấy luôn những cái điểm cắt ở đây. Họ cho đồ thị của f(x) thì mình lấy những cái điểm xảy ra cực đại cực tiểu để mình viết cái đồ thị f(x) họ cho bảng biến thiên của fx câu này là câu 9 điểm của đề thi năm 2019 các bạn đây là câu 9 cộng à, của à, câu 9 điểm của đề thi năm 2019 đúng không? họ cho đồ bảng biến thiên của fx mình kẻ đường thẳng y bằng không vô cắt nhau tại 4 điểm đúng không là trừ 2 trừ 0,5 0,5 và 2 và về sau các bạn lại tiếp tục bước 2 thôi em y phải thằng này xuống là bằng 2x trừ 2 nhưng cho f phải của x bình phương trừ cho 2x bằng 0. Đó rồi, rồi, rồi. Đúng không? 2x trừ 2. Sau đó biểu diễn y phải theo fx là bằng 2x trừ cho 2. Đụng tới f phải là nhìn lên trên. À, chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2x vào. Mới học nên mình ghi đầy đủ thôi cho về sau quen rồi thôi khỏi cần ghi cũng được luôn ấy. Đấy, đúng không? Chỗ nào có x em thế là x bình trừ 2x vào chỗ nào có x em thấy là x bình trừ 2x vào đồng ý không chỗ nào có x em thấy x bình trừ 2x vào thôi vậy người ta hỏi là số điểm cực trị số điểm cực trị là nghiệm của y phải bằng không Đó. khi em làm tổng quát thì bài này người ta có thể là hỏi tính đơn điệu người ta hỏi là cái gì bạn cũng biết được cả nên ở đây là mình làm tổng quát ra cho mấy đứa đó à, là x của mình là bằng một này Thằng này của mình là x bình trừ 2x cộng 2 bằng 0 nè. x bình trừ 2x cộng 0,5 bằng 0 nè. x bình trừ 2x trừ 0,5 bằng 0 nè. Và x bình trừ 2x trừ 2 bằng 0 nè. Đúng không? À, sau đó bạn giải quyết đi tìm x thôi. x của mình bằng 1. À rồi, ở dưới bấm máy tính thôi các bạn hôm nay có 15 bài thôi mà mới mới tới câu 5 thôi bạn thấy không tại vì thực sự là hàm hợp mức ở mức độ này nó hơi làm một năm à, ba nó một trừ hai và hai thằng này vô nghiệm rồi thằng này của mình là cộng 0,5 thằng này là hai nghiệm Tô Lâm hiểu bài cho em Tô Lâm nắm được cái phương pháp làm cho em Tô Lâm đâu rồi tôi làm công ơn cho sư phụ biết rồi Nếu tôi làm hiểu là ok nè hai nghiệm Đây cũng là hai nghiệm rồi Vậy trung quy là tất cả là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 1 là 7 nghiệm các bạn cho được câu C Rất là easy thôi Nếu bạn nắm được cái phương pháp làm mình nói các bạn là Không có gì mà khó khăn với các bạn cả Được không? Khi bạn nắm được cái phương pháp làm rồi Thì lúc đó bài nào cũng giống như bài nào thôi à, Tức là bạn hiểu được cái cốt lõi của đề của mình đó. Thì lúc đó bạn bạn ok đúng không nên là cái cốt là vẫn là cái cái cái cái gì đó cái cốt là là là nó vẫn là đúng ba bước làm bước một bước hai bước ba vậy là sau này em cứ nhớ là cái bước một này họ có thể cho bạn biến thiên của fx họ có thể cho đồ thị của fx họ có thể cho cái dạng giống vậy để mình đi tìm điểm cắt và họ cũng có thể cho đồ thị của fx tức là có bốn cách cho thì là xong đúng không bạn đó Cả lớp mình à, có bạn nào đỡ sợ hơn về hàm hợp chưa? Thì các bạn cùng comment đỡ sợ hơn về hàm hợp rồi này. Tức là những cái bạn nào rất là yếu về hàm hợp á. À, mình hy vọng là những buổi sáng này mình giúp được ai mình giúp đó các bạn. Nên là, là là là những bạn nào học với sư phụ rồi thì những cái này làm đã chán rồi. Còn là bạn nào chưa học thì hôm nay mình cũng mình đã tự tin hơn về phần hàm hợp. Đó là chúng ta đỡ sợ hơn về phần hàm hợp rồi chưa? Đó. Mito ra C mà không dám comment, ông này xạo quá ông ơi. Đó thầy à, thấy mấy bạn 5D nên không dám comment rồi đâu đứa nào 5D đâu à, thế là 5D hết à à thế là 5D hết à mai giờ mình để quên nó bán ơi trời ơi 5D hết không sao đúng không? có sai mới có sửa bạn những bạn 5D comment dùm sư phụ lại là cho sư phụ là 5C coi và, và, và mình sửa sai dùm sư phụ á sai chỗ nào thì sửa ngay chỗ đó lại đúng không không cần học vội các bạn nha những cái buổi sáng này là mình học cho chắc các bạn à, 5C đúng không sai chỗ nào mình sửa chỗ đó các bạn sai chỗ nào vậy mà sao comment chữ 5C này ta số điểm cực chỉ ở đây là có 7 cái đúng không có 7 cái rồi comment là 5C dùm sư phụ rồi tiếp tục làm qua câu 6 câu câu 5 là câu 9 điểm của đề thi năm 2019 hiểu bài chưa à, quê quá sư phụ bình thường mà gì đâu quê thực sự là bình thường không có gì mà quê cả cuộc sống mà nói chung có sai mới có sửa đúng không chúng ta không sai mới gọi đáng sợ còn à, sai là chuyện bình thường của của của, của quốc gia thôi đúng không rồi 5C bình thường thôi rồi làm qua hình một tí nè có gì đâu mà mà mà nói chung là mình không đừng có ngại quê đừng có bao giờ quan trọng ai nghĩ về mình những cái bạn không comment á sư phụ cũng nhắc lại nha bạn cứ comment đi đừng bao giờ mình sợ ai nghĩ gì về mình cả đúng không quan trọng bản thân mình tiến bộ mỗi ngày là ok rồi còn ai nghĩ gì mình cũng không quan trọng cả đúng không mình sống là miễn sao mình không cảm thấy hổ thẹn mình ok mình cứ comment trực diện cho sư phụ đúng hay sai không biết nhưng mà mình đã tự tin mình comment là một cái cái cái cái cái gọi là uh, cái can đảm và cái lợi thế của mình rồi nên các bạn cứ tự tin comment đi dù đúng dù sai gì các cứ, cứ cứ bập sau này các bạn đi làm hay bất kỳ một công việc gì cũng vậy đúng không cứ xong pha vô đã đừng có bất kỳ đừng có nghĩ mình sợ nhất là những cái bạn nào mình thường thường mình hay có thái mình ngại một cái vấn đề gì đó hoặc tức là mình sợ là ừ mình hỏi người ta sẽ sẽ đánh giá mình mình làm cái gì đó người ta đánh giá mình thì về sau bạn có cái tư tưởng đó các bạn sẽ rất là khó mà để thành công trong bất kỳ một công việc gì đó nên là cơ bản là các bạn phải là đừng hạ thấp bản thân mình xuống và đừng bao giờ quan trọng người khác gì nghĩ về mình và cứ thế là bạn cứ làm thôi thì lúc đó bạn làm với tâm thế rất là nhẹ nhàng miễn sao mình làm không hổ thẹn với những cái việc làm hổ thẹn với lương tâm là được đúng không đó là thật sự là toán học cũng là một cái bộ môn mà như cũng là rèn cái tính cách của mình sau này luôn các bạn đó. nên mình cũng hy vọng là các bạn cứ comment đi sợ sai cái quá gì đúng không có gì đâu mà sợ sai rồi câu 6 này comment thử ai làm rồi comment câu 6 luôn này 6D đúng không rồi ok 6D một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông à, vậy đây là một cái thời, đây là một cái hình nón này thực sự ờ, mới khang khang vô làm bài mà không có dạng thì rất là khó tại vì ví ví dụ như nếu mà sư phụ à, dạy mấy đứa thường thường là chia ra từng dạng từng dạng một à, dạng thiết diện nè dạng quay trục nè rồi dạng nội tiếp ngoại tiếp nhưng mà à, ví dụ ở đây là mình đưa vô một cái bài luôn á thì các bạn cũng ráng chú ý nha cho những cái bạn nào mà mình yếu về hình nè thiết diện là gì các bạn thiết diện tức là mình lấy một con dao mình sẽ từ trên xuống dưới qua trục của nó đó không sẽ một con dao ví dụ ở đây là đây đây là một cái nón này em lấy một con dao em sẽ qua trục của nó thì qua trục của nó ra được một cái tam giác thiết diện của nó là một cái tam giác giống vậy đúng không và người ta nói là thiết diện này là một cái tam giác vuông cân vuông cân thì em để ý nó sẽ luôn luôn vuông cân tại đỉnh tại vì cơ bản là thằng này của mình là bằng đường sinh nè bằng đường sinh là bằng L nè thằng này người ta gọi là bán kính nè còn ở đây trong đây người ta gọi là đường cao của khối nón nè đúng không nên là khi người ta nói là vuông cân thì vuông cân tại đỉnh thôi thằng này của mình là bằng A thằng bằng A Dĩ nhiên AA rồi thì lúc đó cái này của mình được là Pythagore được là A bình còn A bình là 2A được là A căn 2. Vậy từ đó em kéo nó xuống à, em kéo nó xuống em để ý là cái tam giác cụ này của mình cân mà, đây là trung điểm. Thì thằng này của mình được là A căn 2 phần 2. Mình để cái thứ tự vô đi cho nó dễ ha. Ta có HB của mình á là bằng A căn 2 phần 2. Rồi ta có AB của mình á là bằng A người ta yêu cầu tìm diện tích xung quanh à, HB của mình người ta gọi là R các bạn nha còn AB này người ta gọi là L diện tích xung quanh là của cái nón là BRL đúng không đó là diện tích xung quanh của hình nón là bắt buộc em phải nhớ công thức em không nhớ công thức là tôi đánh đòn cho luôn đó nha à, diện tích xung quanh là BRL vậy B nè R của mình là bằng A căn 2 phần 2 câu này câu dễ thôi L của mình bằng A vậy được là câu đúng của mình là câu A bình căn 2 phần 2 các bạn nhận được là câu D. Đó, ok không? Có hai ta C thôi rồi. Câu 6. Ok, câu 6 cho anh Tuấn comment chưa? Rồi, 6C cho anh Tuấn là Nguyễn Ánh, 6E ra C. Ông rồi 6D, 6D, 6D, 6D và câu D mới đúng nha. Rồi câu D bình thường, sai là chuyện bình thường. Vậy mình sai ở chỗ nào mình coi lại cho mình sư phụ coi. Các bạn chưa chia hai cái này đúng không? đây là của mình là ta có là R của mình là chia đôi các ông ơi hb của mình là chia đôi ra dùm sư phụ đúng không nên ta có là hb là chia đôi R của mình là từ h tới b này đây là ahb này đồng ý không đường sinh là những đường bao quanh h là đường cao còn hb người ta là bán kính đồng ý chưa vậy là câu 6d 6D nha, nhẹ nhàng rồi đó. Rồi tiếp tục câu uh, câu 7, những câu uh, tiếp tục câu 7 tiếp tục của mình hình ờ, thường thường các bạn rất là sợ hình nên hình ờ, đôi khi mình làm chậm chậm các bạn một tí bạn nào không hiểu cho con mà nói liền nha người thành công luôn có lối đi riêng biệt đây đây người ta đây ct là gì đấy ta đọc đắt không được riêng biệt mà riêng biệt phải đúng nhau ông <laughs> riêng biệt mà sai là lo con mình lại đi cho riêng biệt nữa đánh cho vậy riêng biệt rồi con bảy của mình riêng biệt phải đúng cơ riêng biệt mà còn sai nữa là sao mà được rồi, trong không gian cho tam giác ABC tại A, AB bằng A, AC bằng A căn 3. Tính đồ dạy à, à, tính đồ khi quay tam giác ABC bằng đọc câu văn nè. Đây là bài toán quanh trục. Quay quanh trục. Thường thường nếu quay quanh trục gì đó thì trục đó sẽ nằm ở giữa các bạn nha. Trục đó phải nằm ở giữa. Tức là quay quanh trục thì trục AB phải nằm ở giữa. Đúng không? A và B nằm ở giữa. Rồi, bạn đọc lại đề. Ở đây đề bài hỏi cho là tam giác ABC của bạn là vuông tại A. Nên cơ bản cái A của bạn chắc chắn phải nằm ở đây, còn B nằm ở trên. AB phải nằm ở giữa. Hình này của mình là như vậy. À, đúng không? Khi quay quanh trục AB thì chắc chắn AB phải nằm ở giữa. Nhưng mà mình không biết B ở dưới hay là A ở dưới thì mình đọc cái tam giác của đề bài. Tam giác vuông tại A thì chắc chắn A phải nằm ở đây thì lúc đó nó mới vuông nó mới nó mới đảm bảo vuông được để bạn quay này bạn lấy C bằng quay qua anh AB đã được cái điểm này đã được cái hình nón đúng không ra được một cái hình nón giống vậy đồng ý với nhau chưa thì thằng này của mình là chính là r này thằng này đường sinh là l này thằng này là r các bạn còn thằng này của mình là là h đó ok không đây là dạng toán quay quanh trục quay quanh trục gì đó thì trục đó phải nằm ở giữa rồi bạn bỏ vô thôi ta có ab là bằng h đề bài họ cho bằng a ta có ac là đề bài họ cho là bằng r N ở đây là bằng A căn 3. Vậy từ đó tìm ra L thôi, L là đường sinh là BC là bằng L mình bằng cách là mình Pythagore thôi các bạn ha. Ta có là AB bình cộng cho AC bình, Pythagore thôi. AB bình là bằng A bình cộng cho AC bình là 3A bình được là 2A. Vậy từ đó các bạn sẽ có được HR giống vậy. Thì lúc đó độ dài đường sinh của bạn là L bằng 2A các bạn chọn được câu 7 của mình là 7B ok không easy câu này vẫn là câu dễ thôi rồi câu 7 b rồi bảy của mình là bảy bơ các bạn nha rồi tiếp tục ha tiếp tục của mình rồi câu 8 Rồi câu mình câu 8 nha Rồi câu 7 của mình là như vậy à, Vẽ ra cái thôi Quay quanh trục gì nhớ Quay quanh trục gì đó thì trục đó nằm ở giữa à, Thì ở đây là vuông tại A nên A nằm ở dưới à, Nếu mà bạn cho A nằm ở trên nó vô lý lắm A nằm ở dưới là mình quay rồi câu 8 tiếp tục. À câu 8 này là một câu mà đề thi năm 2017 cũng cho 2019 cho và 2021 cho dạng này là dạng xu hướng đúng không bạn? À, cái dạng dạng kiểu giống vậy nè nên bắt buộc em phải biết làm câu 8 này. Bạn nào không biết làm câu 8 thì ờ, chú ý ờ, cho mình lên trên bảng tại vì thực sự ờ, trên trên giấy tại vì thực sự là câu này là câu quan trọng. Nếu em làm không được thì mất đi một cơ hội của điểm này rồi tại vì câu này rất là hay gặp trong đề thi luôn đúng không cả lớp mình chú ý câu 8 này bạn nào ra được 8C không ok là dạ, 8C hết hả cho hình nón có chiều cao h bằng a bán kính r bằng 2a mặt phẳng b đi qua s cắt đường tròn đáy tại a và b cái hình nón của mình là như vậy thực sự mình hy vọng á buổi những buổi sáng này á, mình giúp được các bạn ở đâu mình ờ, mình ờ, mình ờ, mình ờ, mình rất là mong muốn là như vậy à. nên các bạn ráng học với mình một xí nhé bạn đừng có nản các bạn chỉ cần xuyên với sư phụ thôi là được AB nè đó cái hình nón này đi qua S đi qua đỉnh S nè và cắt cái đường tròn ở đấy tại hai điểm A và B đây là A và B của mình này các bạn đồng ý chưa à, à, thì lúc đó sao cho AB bằng hai căn 3 mình nốt nó lại nha AB của bạn là bằng hai căn 3 ở đây mình đặt là M nữa đi ha M là trung điểm của AB đúng không tại vì ta có ở đây là này, đúng không à, ta có cái điểm này nè cái điểm O này OA và OB là tam giác cân vì bằng bán kính ở đấy ta có OM vuông góc với AB chắc chắn rồi nên là M và trung điểm của AB thì OM nó sẽ vuông góc với AB nha đây là góc vuông này vì sao nó vuông mình nói là vì M là mình gọi M là trung điểm AB nha là trung điểm AB thì chắc chắn OM là phải vuông à, thường thường các bạn sẽ có những cái các bạn đã ghi thằng này vô các bạn nên ghi cái điểm M vô nữa chắc chắn nó sẽ dùng tới thôi 100% luôn ấy à, OM nó sẽ vuông góc với AB người ta yêu cầu tìm khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến B tâm là khoảng cách từ O tới mặt phẳng của mình mặt phẳng của mình là mặt phẳng SAB là mặt phẳng này đúng không ạ mặt phẳng SAB vậy các bạn sẽ dùng cái phương pháp ba quyền để đi tìm góc nó quay lại cái phương pháp ba quyền quyền thứ nhất xác định cạnh đáy của mình là cạnh AB cái thứ hai nữa là tiếp tục là đường cao của mình là SO đúng không ạ sau đó đi múa quyền là ra được khoảng cách bạn nào không biết quay lại bài đó những cái bộ quà tết lấy góc hình hoặc không gian học về phương pháp ba quyền này lại AB là cạnh đáy của mặt phẳng SO là đường cao của cái khối chóp à, đường cao của cái mình cứ coi SO AB này là một cái đường cao của khối chóp thôi một cái khối chóp tam giác thôi sau đó bằng múa quyền thôi từ O kẻ vuông góc với AB từ S nối xuống đúng không rồi từ ô này tung đường cao lên trên thì OH này chính là khoảng cách thế thôi đúng không vậy khoảng cách ở đây cần tính đó chính là bằng OH người ta gọi là phương pháp múa quyền đúng không khoảng cách từ O đến SAB là bằng với OH bằng nhắm mắt bạn làm cũng được nữa các bạn nè nhắc lại nè AB là cạnh đáy đúng không đó SO là đường cao bây giờ tìm khoảng cách từ O tới SAB đúng không tôi đường quyền là đường quyền thứ nhất vuông góc với AB kẻ vuông này S này nối xuống là tung đường quyền lên trên nhắm mắt làm cũng được nữa à, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính nè ta có tính OH đúng không người ta yêu cầu tính OH phải 1 phần OH bình bằng 1 phần SO bình cộng cho 1 phần OM bình có SO chưa có tất cả chưa rồi ở đây họ cho H là bằng A mình nốt nó lại nha H bằng A tức là bằng SO cái SO đây đã có rồi Ok SO đây đã có rồi đúng không mình đã cho góc vuông là đã có này các OM có chưa? OM chưa có. Thì OM mình sẽ rắp vô cái tam giác OAM. OAM là một cái tam giác vuông tại M nè. Đúng bạn, họ cho cái gì các bạn? Họ cho AB là bằng hai căn 3. Nên từ đó chúng ta suy ra được AM của em là bằng căn 3. Đúng không? OMA thì có MA là bằng căn 3. Cái thứ hai nữa họ cho bán kính bán kính của mình là bằng 2A thì bán kính là từ tâm tới những điểm nằm trên đường tròn ở đây là OA à, và là bằng bán kính và ta có được AM nè Ta có được OA vuông tại M Thì OA là cạnh huyền OB và BA là cạnh góc vuông Nên từ đó ta sẽ được là OM bình Là bằng căn của OA bình Trừ cho MA bình Đúng không ạ? À, trừ cho AM bình hay là MA cũng được bằng Pythagore lên thôi à, vậy là xong là bằng à, thằng này là mình khỏi mình khỏi căn luôn đi mình phải là bình phương mà mình khỏi căn luôn OA của các bạn là bằng mấy OA của các bạn là bán kính là bằng 2A là 4A bình trừ cho MA ở đây là bằng căn 3 là trừ cho 3A bình là bằng với A bình đúng không căn 3A mà à, đúng không căn 3A là bằng A bình OA bằng 4 trừ cho 3 là bằng À, A bình. Vậy thế bao thôi 1 phần OH bình bằng 1 phần SO là 1 phần A bình cộng 1 phần A bình. Đúng chưa bạn? À, thì lúc đó các bạn suy ra bấm máy tính thôi. 1 chia 1 cộng 1 chia 1 là bằng 2 phần A bình. Và từ đó suy ra OH bình là bằng A bình chia 2. Hay suy ra OH của mình là bằng A chia căn 2 hay là bằng A căn 2 phần 2. Các bạn trả lời câu đúng của mình là câu C hiểu bài không à thực sự trình bày dài dòng vậy thôi câu này ờ, câu này là phương pháp bạn vẽ được cái hình cái làm ra luôn đó bạn đó trình bày dài dòng vậy thôi chứ thực sự là nó cũng uh, nói chung là như vậy chứ chả biết phải nói sao nữa thực sự là có hiểu bài không là đề này căng quá hả đề này toàn những câu vận dụng các bạn toàn, uh, về đại là mình sẽ đưa ra những vận dụng vô câu này cũng là câu vận dụng của 8 của đề thi của hình nón nè câu này 3 năm liên tục nó họ cho rồi các bạn nên là đầu tiên là mình phải hiểu được cái phương pháp góc khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng mặt phẳng là mặt phẳng SAB bạn nào yếu quá quay lại những cái buổi bồ qua Tết coi lại phần phần lấy góc về hình học không gian tầm 3 4 buổi gì đó bạn coi lại rồi cái thứ hai nữa là bạn thấy là mình phải thực sự là ở đây là mới học á, mới bạn nào mới tiếp xúc với dạng này thì nó khó cho làm nhiều nó quen các bạn. Họ cho ở đấy là OA là bằng ờ, OA là bằng R bằng 2 họ ờ, cho AB tính được AM vì m là trung điểm mà được là AM bằng căn 3A Pythagore tìm được là cái O OM ở ờ, đó không có OM có được SO rồi thế ở đây tìm là xong đúng không căn nào quá thầy ơi hả rồi ok giờ mình sẽ lấy bạn Kiên làm à, à, là Kiên làm góc nha Huy làm góc đó hai bạn này chúng là minh dùm sư phụ nha giờ bây giờ là câu tiếp theo là hai bạn này làm góc nè hai bạn này hiểu là coi như là mình sẽ lướt qua còn bạn hai bạn này không hiểu là mình sẽ hướng dẫn bây giờ cứ mỗi câu là mình sẽ lấy một bạn làm góc nha bây giờ lấy kiên và huy làm góc chúng ta sẽ làm hai câu này đúng không đề này có 15 câu rồi mới câu tới câu chín rồi ta chua chua quá nha <laughs> đúng không đề này chua mà đúng không 15 câu hôm qua 20 câu làm nhanh cho đề này 15 ờ, câu này là bằng ờ, bằng phải 40 câu bên kia rồi câu chín cho hình chóp tứ giác điều à, có cạnh điều bằng a căn 2 đọc đề nha bộ quà tết ngoài trang fanpage ông ơi trang fanpage của sư phụ đăng like nè ngay cái bài đầu tiên ghi ở trên ờ, trên ờ, trên trang fanpage luôn đấy cho hình chóp tứ giác điều à, vẽ tứ giác điều và đầu tiên đọc cái tứ giác là vẽ tứ giác là tứ giác điều có đáy là hình vuông sau đó vẽ đường cao nó lên thì đây là dạng của tứ giác điều cứ làm từ từ thôi những cái ông nào yếu hình là cứ đụng tới hình cái là rung rung hết lên rồi đúng không nên cứ làm từ từ cho mấy ông ông này lấy kiên và và và và ông ông nào làm góc quên rồi ta lấy kiên và cái ông uh, huy làm góc nha đó. hai ông này giúp minh cho sư phụ nha tập trung nữa bạn có cạnh điều bằng a căn hai tức là cạnh đáy cũng bằng a căn hai và cạnh bên cũng bằng a căn hai luôn nha à, họ cho như vậy hình này là hình vuông tại vì khi họ cho tứ giác đều á, thì đáy là hình vuông à, họ khi họ cho tứ giác điều nha tứ giác điều là hình gì nè tứ giác điều là hình có cái dạng là SA bằng với SB bằng với SC bằng với SD và đáy của em là một cái hình vuông tức là ABCD là hình vuông đấy đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ có là cạnh điều cạnh bằng a căn 2 cả tức là thằng này cũng bằng a căn 2 hình vuông này cũng bằng a căn 2 đó mình nốt nó lại như vậy thôi à, rồi tiếp tục đường à, thể tích V của khối nón định S à, có một cái định S gì đó có một cái khối nón định S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp à, nội tiếp cái tứ giác rồi bây giờ mình tập vẽ hình nè nội tiếp tứ giác đúng không thì bây giờ cái S này á, gọi là đường sinh thằng này gọi là đường sinh này đúng không rồi vậy bây giờ các bạn để ý nè ta có H nón là bằng SO trực ờ, qua cho hình vẽ đó đừng có suy nghĩ gì nhiều đường sinh của nó là bằng SM đúng không mình biểu diễn nó ra tại vì mình muốn đi tìm thể tích là mình đi tìm ba đại lượng là HRL thôi HL này R của mình chính là OM R nón là bằng OM cái gì dễ chơi ra trước các bạn để ý ta có OM nhìn trực quan trên hình vẽ OM là bằng AD chia đôi Vậy tìm OM trước là dễ nhất Nhìn vào hình vẽ thôi Chứ đừng có suy nghĩ quá vậy cũng mất công Đụng đụng tới nội tiếp cứ nhớ tới lớp 9 là Nội tiếp ngoại tiếp là cứ rung lên nó, Thực sự lên lớp 12 nó dễ lắm bạn vẽ nội tiếp thôi Thì OM người ta gọi là bán kính ở đáy này, đúng không Trực quan ở trong cái nở, hình nó này Thì OM là bán kính ở đáy là bằng gì các bạn A căn 2 phần 2 thôi chứ cái gì nữa rồi đúng tại vì cạnh bằng a căn 2 từ đây đây là bằng ad chia đôi trực quan hình vẽ này hoặc bạn nào để ý là o là trung điểm nó m là trung điểm thì o m đường trung bình của tam giác acd là bằng 1 phần 2 ad a căn 2 phần 2 bạn nhìn lên là, là, là thấy rồi rồi cái tiếp theo bạn tính là tính so cho mình là dễ nhất tính so cho sư phụ tính SO và có được cái OM rồi thì các bạn tính được SM thôi tại vì uh, các bạn có được là uh, thằng này của mình là n r nè thằng này của mình là được là h có r có h chắc chắn thì được l thôi thì những cái thằng này đại đa số mình khuyên các bạn là nên đi tìm là là h và n là trước nó nó dễ bằng h của mình ở đây là so thì bạn ráp vô cái tam giác gì tam giác SOD đó tam giác này này à, rất là khéo léo ráp vô tam giác này để tìm ra được cái cái cái cái cái cái SO ta có SD là cạnh của thằng này bằng a căn 2 OD đúng không OD là đường chéo của hình vuông tìm F đôi nha OD là đường chéo của hình vuông à, là bằng à, BD BD của mình là bằng cạnh nhân căn 2 đường chéo của hình vuông này là cạnh nhân căn 2 cạnh của mình là bằng A căn 2 nhưng cho căn 2 là bằng 2A Vậy từ đó suy ra OD của em là bằng A Rồi cái OD này là bằng A Phải Pythagore thôi Vuông tại đây đúng không Pythagore thằng này bình phương lên được là 2A trừ cho A bình được là A bình vậy SO của bạn được là A đúng không SO của bạn Pythagore thôi 2 trừ 1 là SO bằng A là H từ đó có R có H rồi thì bạn tìm được L thôi tức là tìm được cái SM thôi hoặc là em chú ý là trong cái hình nón luôn luôn có một cái công thức đó là gì L bình bằng H bình cộng R bình tại vì à, đây là những cái đại lượng của hình nón này đây là N R này đây là L và đây là H này thì ta có h bình cộng r bình luôn luôn bằng n r bình đúng không ạ bằng l bình hoặc là anh để ý nè ta có hình nón là s om này đúng không cái hình nón của mình hồi nãy mình mình vẽ bạn á đây này hình nón của ở dưới đấy này thì ta có sm so và om có om và so rồi thì tìm được sm thôi đúng không ạ vậy từ đó suy ra sm dùm sư phụ luôn à, ta sẽ là suy ra sm luôn là bằng pythagore luôn thằng này của mình là a căn 2 chia 2 bình lương này hiểu ai không câu này mình thấy mình giảng bị vấp vấp lại đúng không bạn hiểu bài các bạn à, hiểu chứ đúng không nói dùng vấp vấp cũng phải hiểu chứ căn 6 phần 2 a đấy đó sm là pythagore thằng này bình phương lên là có ô mà bằng a căn 2 phần 2 này cộng cho a bình này rồi căn nó lên thôi là căn 6 phần 2 a rồi SM bằng căn 6 phần 2A rồi thì các bạn có được tất cả rồi các bạn đi tìm thể tích thôi V của mình là bằng gì 1 phần 3 pi R bình nhân H à ở đây khỏi cực tiểu L cũng được đây là L nè nhưng mà bài này người ta đâu hỏi gì liên quan tới r thôi khỏi cần tiền, thì r luôn cũng được r bình là bằng a căn 2 phần 2 bình phương nhưng cho h là nhưng cho a là bằng à, công thức là bằng gì bạn à, ta có thằng này của mình ra được là pi 22 là 1 phần 6 a mũ 3 các bạn chọn được là câu c rồi hồi nãy mình hai bạn lấy góc có hiểu bài không em câu này đi vẽ hình ra thôi chứ không có gì cả đúng không thì sau này làm quen rồi bạn đẩy nhanh tốc độ rất là nhanh thôi mới đầu học thấy thấy bảy bảy đó chứ về sau làm quen rồi rất là nhanh thôi các bạn à, các bạn cứ vẽ hình nó ra thì trực qua cho hình vẽ ta có là OM là bán kính SO là đường cao còn SM này gọi là đường sinh của cái hình nón để do SM gọi là đường sinh của hình nón và thế các bạn làm thôi đúng không các bạn à, đôi khi học hình vẽ nhiều bạn lại bị sợ một tí à, nhiều bạn bị sợ một tí nhưng mà các bạn làm quen rồi thì rất là easy thôi đó kiên hiểu nè cái bạn con bạn còn lại hiểu không lấy hai bạn này làm góc nha rồi không hiểu thì cứ hỏi sư phụ có bạn nào không hiểu thì hỏi luôn sư phụ để sư phụ nói này qua câu 10 hôm nay mình mong muốn các bạn đều hiểu hết bài đó thì nhìn h nó bằng so đúng không om là bằng ad chia đôi à, tính sm rồi thôi câu 10 ha À, câu 10 và câu 11 thôi qua, sư phụ qua nha. Sư phụ qua câu này nha, không ai hỏi gì thôi nha. Các bạn nào có hiểu bài comment số 1 dùm sư phụ coi được không các bạn? À, câu 10 tiếp tục. Thôi làm nhanh này. Thực sự học à, học ở đây nó làm mỗi câu á, nên sư phụ ờ, sợ các bạn không hiểu à. tại vì phân ra từng dạng làm mỗi dạng 5 4 câu á, thì bạn dễ hiểu. Còn đôi khi mà các bạn kia là kia khi nào cũng vậy mà chọn nha <laughs> diện tích mặt cầu của mình là chu vi ta có diện tích của mặt cầu là bằng 4 r bình. V của cầu là bằng 4 phần 3 pi nhân r mũ 3. Vậy từ đó ta có là ở đây là r của mình là chu vi đường tròn lớn là chu vi của đường tròn, công thức của lớp dưới là bằng 2 pi r. Diện tích của tròn là bằng pi r bình. Vậy tức là ở đây họ gợi ý cho mình đây là diện tích của mặt cầu và thế của mặt cầu bắt buộc em phải nhớ được công thức. Họ cho chu vi đường tròn đáy của mình là bằng 4 pi và đây là 4 pi thôi. Từ đó suy ra r của em là bằng 2. Có r bằng 2 rồi em muốn đi tìm em đi muốn muốn đi tìm diện tích của mặt cầu em thế vào đây thôi các bạn ha. Ta có s của mình là 4 pi nhân cho 2 bình là bằng 16 pi. Các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu b. Đúng không? Câu 10 của mình là câu 10 pi. Rồi. Không có gì khó đâu, nhớ công thức của đường tròn chu vi của đường tròn sau đó nhớ công thức diện tích của mặt cầu bằng thế bằng làm thôi đúng không rồi tiếp tục câu 12 à, câu 11 còn 4 câu thôi làm nhanh nghỉ sớm này câu 11 à, cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó à, được thiết diện là một hình vuông à, đây là cái hình hình trụ của mình các bạn rồi đây là hình trụ của mình này khi bạn cắt một thiết diện qua trục đó tức là cắt một xẻ xuống trục ta được một cái hình vuông à, đây là trục của nó là một cái được một cái hình vuông giống vậy đúng không có cạnh là bằng 3a thằng này là bằng 3a này cạnh này cũng bằng 3a này đồng ý chưa trong hình trụ có một cái đại lửa các bạn chú ý đó là l l l luôn luôn bằng h đây là l này đó đây là l và đây là h này l luôn bằng h và đây là n rồi thì nói chung bây giờ mình đi tính diện tích toàn phần nhớ công thức diện tích toàn phần của hình trụ không nhớ là thua các bạn 2 brl cộng 2 br bình đây là diện tích toàn phần của hình trụ diện tích toàn phần của hình nó là brl cộng br bình còn diện tích toàn phần của hình trụ là nhân đôi lên thôi là 2 brl cộng 2 br bình thì ở đây ta có là thứ nhất là r của mình là nhìn vào hình này r từ đây tới đây là bằng 3a phần 2 L của em trực qua hình vẽ là đây đúng không ạ? Hình vuông cạnh là A mà, 3A mà, L bằng 3A. Vậy từ đó suy ra diện tích toàn phần của mấy đứa thôi là bằng 2 b 3A phần 2 nhân 3A cộng 2 b nhân 3A phần 2 tất cả bình. Rồi, và từ đó suy ra thôi là bằng, đúng không? Vậy câu 11 này của mình là ta có 2 nhân cho 3 phần 2 cộng cho 2 nhân cho 3 phần 2 tất cả bình à, 27 phần 2 đó bạn 27 phần 2 pi a bình bạn chọn là câu gì rồi đó là câu 21 à, làm nhanh câu này ha câu 11 của mình à, các bạn vẽ hình ra là xong thôi mà rồi tiếp tục câu 12 cũng là diện tích à, hình trụ à, rồi câu 12 đúng không bây giờ là những bài toán về hình lợi này hình trụ có chiều cao bằng 3 căn 2 các trục đã cho bởi một mặt phẳng song song phải hình trụ nó ra ôn tập khá là tốt á nên bạn nào mà ở trong có có trong lớp viết của sư phụ thì nhớ coi là chuyên đề của hình trụ hình nón là dùm sư phụ do còn bạn những cái bạn nào mà tường thì ráng cho mình một tí đúng không ráng cho mình một tí có thể là những bài này các bạn thể ôn lại kiến thức luôn vì những cái thức này là kiến thức cũ thôi bạn ráng ôn lại cho mình luôn ha à, ta có chiều cao bằng 3 căn 2 Rồi, à, chiều cao của này là 3 căn 2. Góc hình trụ lại cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1. Đây, cái mặt phẳng song song với trục là mặt phẳng này đi. À, kéo xuống. Thằng này kéo xuống là mặt phẳng phẳng song song với trục này. Được chưa? Mặt phẳng này song song với trục là mặt phẳng này các bạn này Đó, mặt phẳng này song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1. Cách trục một khoảng bằng 1 tức là cách trục ở đây này khoảng cách này là bằng một các bạn cái OM là bằng một đề bài họ cho đó ta có nè OM chính là cái khoảng cách từ từ trục từ cái trục O này nè tới cái mặt phẳng ở đây bằng rõ ràng bằng bạn có thể trực quan trên ờ, ờ, ờ, trên ở ngoài đời thực cũng được đó OM này người ta gọi là khoảng cách vậy OM này là bằng một đề bài họ cố tình họ cho là OM bằng một rồi đọc rồi chiều cao ở đây là ta có đây là ô phẩy đi ta có là H là bằng với OO phẩy là bằng A3 căn 2. Thiết diện thu được có diện tích bằng 12 căn 2. Thiết diện thu được tức là cái hình này các bạn này, cái hình này người ta gọi là thiết diện này. Sau khi cắt nó xuống thì mình đặt là ABCD đi. Ờ, thiết diện là gì? Thiết diện là cái mặt phẳng cắt, cắt nó xuống. Đúng không? Vậy ABCD của mình là 12 căn 2. Rồi 12 căn 2. Vậy người ta yêu cầu là diện tích xung quanh của hình trụ này là bằng cái gì? Rồi bây giờ các bạn sẽ tư duy từ từ nha. Họ cho OO phẩy. Mục đích ở đây là họ cho được cạnh AB luôn. Tại vì AB là bằng với OO phẩy. Rõ ràng trên hình vẽ. Đúng không? Ta có đây là ta có là AB là bằng với 3 căn 2. À, ờ, đúng không? AB bằng 3 căn 2. Từ cái diện tích này chắc chắn bạn tìm được BC thôi. Từ đó suy ra BC thôi các bạn. BC của bạn là bằng gì? 12 căn 2 chia cho 3 căn 2 tại vì diện tích của thằng này á à, là bằng AB nhưng cho BC. Nên diện tích của thằng này chia cho AB là 12 căn 2 chia 3 căn 2 là BC bằng 4. Được chưa? À, BC của bạn AB nhưng cho BC là BC của mình bằng 4. Có được BC bằng 4 rồi thì lúc đó người ta yêu cầu á à, có được BC này thì thằng này của mình là diện tích xung quanh là cần gì các bạn là cần là 2 pi rl ở đây có l rồi l của mình là bằng h trong hình trụ luôn luôn được điều này l là bằng h đúng không nhưng mà thiếu n r của mình là chính là ob ấy. họ cho này mình có này bc bằng 4 vừa tính hồi nãy đó là bc bằng 4 vừa tính hồi nãy rồi tức là ta có là ab bằng 3 căn 2 diện tích nữa thì được bc bc bằng 4 các bạn suy ra được bm là bằng 2 đây là BM bằng 2 này. có OM là khoảng cách từ O tới cái mặt phẳng này là đề bài hỏi cho bằng 1 có BM có được OM thì được bán kính thôi từ đó suy ra R của em là bằng căn của hai bình cộng cho một bình là bằng căn 5 đúng không căn 5 lúc đó bằng thế vô thôi là bằng 2 pi căn 5 nhưng cho L nhưng cho 3 căn 2 được là bằng 6 căn 10 bi được chưa các bạn sẽ cho được câu đúng của mình là câu A ok không đấy à, bình thường thôi đúng không đây cũng là dạng toán bên ờ, bên ờ, hôm nay mình ôn là khá là tốt rồi thứ nhất là khối non á là thiết diện qua đỉnh còn ờ, hình trụ là thiết diện song song những cái dạng toán mình đưa cho các bạn là những cái dạng toán bắt buộc phải biết trước khi đi thi các bạn nha bạn nha chứ không phải là dạng toán đưa vào cho vui tại vì những cái thằng này là những cái thằng đề thi chính thức hết này à, cả lớp mình ok không đề này có câu 14 lừa à? <laughs> bị lừa à? câu 12 được các bạn câu 12 này ok không đó là câu A các bạn nha à, câu 12 của mình là 12A à. thì uh, ờ, hy vọng là những bạn nào đang yếu về hình thì có thể là mình tư duy từ từ thì nó ra thôi các bạn cứ bám thét bám bám bám theo cái giả thiết mà cứ làm từ từ thì nó ra thôi chả có quá gì cả nên sự bạn bạn cứ cố gắng mỗi ngày thôi các bạn chứ chả có cách nào học tốt nhất bằng sự cố gắng của mấy đứa đâu nỗ lực đúng không và chúng ta cứ thế mà chúng ta tiến bộ mỗi ngày thôi rồi câu 13 hôm nay cái buổi sáng này hôm nay các bạn có thấy tuyệt vời không các bạn comment chữ dùm cho sư phụ cái tuyệt vời không thấy hôm nay im ắng quá nhỉ hôm nay bắt đầu là từ cái lượt view nè đó bắt đầu nó nghỉ học nghỉ tết nó nó, nó ăn nhậu đấy cái gì buổi tối nó thức khuya quá <laughs> bây giờ là sáng dậy hết nổi rồi rồi bây giờ làm câu 13 ha còn lại mấy câu này hôm nay chắc học hơi trễ tí chắc phải 6 giờ 6 giờ 10 mới kết thúc ạ. À. Bà nó mình nói hơi kỹ một tí đâu, mỗi câu mình nói hơi kỹ đó. Rồi câu 13 à. hôm nay thấy buổi học tuyệt vời không? Rồi tuyệt vời ạ. À. Ok, câu 13 cảm ơn à, Thanh Vân nè, Hoài Lâm nè, Nghi Đỗ nè. Rồi. À, cái việc đầu tiên của mình là họ cho đồ thị là đồ thị của f đọc đọc vô từ từ nhé bạn. Họ cho gx của em là bằng 2 lần fx cộng cho x cộng 1 bình thì cái lúc này đầu tiên của em người ta hỏi là đồng biến nghịch biến ở đâu đúng không muốn xét sự đồng biến và nghịch biến các em phải g phải ít nó xuống đúng không bạn bước 1 của em là phải g phải ít nó xuống là bằng hai lần f phải x cộng cho 2 nhân cho x cộng 1 đúng không bạn à thì uh, tiếp theo là mình phải cải được bảng biến thiên là bước 2 của em em cho g phải x bằng 0 nên từ đó ta có được là f phải x của em là bằng trừ cho x cộng 1 là chuyển qua luôn mình rút gọn cho hai luôn bằng trừ x bình phương cộng 1 được chưa à, f x là bằng trừ cho x cộng 1 rồi thì lúc này á số nghiệm của g phải bằng không á số nghiệm đây là cái dạng toán phải bắt buộc phải vẽ thêm hình họ cho mà lưng lận kiểu giống vậy á đây là dạng toán mà nếu bạn nào học với sư phụ là cái dạng toán ở trong lớp vip là cái dạng toán mà đồ thì họ cho lưng lửng á thì chắc chắn là phải kẻ thêm hình đó à, chắc chắn là bài cải tấm hình tức là số nghiệm của cái g phẩy x bằng không á là tương ứng với số giao điểm à, số giao điểm của cái đường thẳng là y bằng f phẩy x và cái đường thẳng là y bằng trừ x cộng 1 thôi thì thằng này là đề đồ đồ thị họ cho đề cho trên hình vẽ còn thằng này là mình vẽ thêm hình thôi vẽ thêm thôi các bạn à, thế thôi vẽ thêm mà mới tìm giao điểm thôi nó không cái cái việc vẽ thêm nó không khó đâu được chưa à, à thì bạn thấy là hình này à, tại vì à, mình không có in ra nên thôi mình vẽ lại hình một tí ra đây là một và hai trừ một và hai đúng không ở à, đây là một và trừ hai rồi đây là 3 và trừ 4 rồi kéo xuống kéo xuống qua đây rồi thì uh, cái hình vẽ của mình là như vậy và bây giờ mình tắt cái này luôn nha Rồi thì bây giờ vẽ thêm hình này em để ý nè Ta có x của em là bằng trừ một Và chuyển qua là trừ x cộng một Rồi đi qua điểm nào các bạn nha Đây là trừ ba chứ à, Xin lỗi đây là cái điểm trừ ba các bạn nha x bằng trừ ba thì y bằng hai đi qua điểm thứ nhất. Đó, x bằng trừ ba này thì y bằng hai đi qua điểm thứ nhất. x bằng một thì y bằng trừ 2, x bằng 1 thì y bằng trừ 2 đi qua điểm thứ hai. Tức là khi mình vẽ hình bạn chú ý là họ sẽ cho họ rất là nhân từ luôn, họ sẽ cho những cái điểm trên hình vẽ để bạn vẽ vô thôi. Đó, x bằng 3 của em thì thằng này của mình là bằng trừ 4 này đúng không ạ? Bạn thấy hình vẽ không? À, đây là trừ 4 nè. À. Thì chắc chắn cái điểm của em nó sẽ đi qua những cái điểm này. Đồng ý chưa? Nó sẽ đi qua những cái điểm này. À, tức là chúng ta sẽ giao lại với nhau thì nó sẽ đi được như vậy đó nó sẽ đi được như vậy đây ờ, đây là cái đồ thị của f và x nha rồi thì lúc đó mình cải bản biến thiên thôi ờ, số nghiệm số nghiệm của g phải bằng không chính là số giao điểm của thằng này tức là x của em là bằng ở đây điểm này giống nó xuống ra được là x bằng trừ 3 điểm này giống nó lên như hình vẽ được là x bằng 1 và điểm ở đây là giống như hình vẽ là x bằng 3 đó đúng không tức là bài này còn đi vẽ hình thêm thôi cái việc vẽ hình thế nó không khó giao điểm thì mình giống xuống tìm ít thôi đó là đã đi cả bảng miếng thiên ra âm 3 1 3 dương vô cùng thằng này của mình là g phải ít nè các bạn đó đúng không các bạn cứ g phải ít nó xuống số giao điểm để đi tìm nghiệm nó ra thôi lớp mình được không câu 14 không nhân từ nữa rồi à <laughs> rồi ok câu 14 vẫn nhân từ chứ rồi bây giờ em để ý là từ 3 tới chia cùng thì F và X đang nằm dưới là dấu âm. Nhưng em phải để ý cái dấu của F phải nha. F và X nằm dưới. Nhưng mà ở đây nếu cái hệ số nó dương á, thì nằm dưới là dấu âm. Còn hệ số âm là bị thay đổi. Nó câu 14 nó sẽ bị lừa kiểu giống vậy. Tức là cứ nằm dưới. Không phải khi nào nằm dưới cũng là dấu âm đâu các bạn. Nằm dưới là dấu âm khi hệ số của F và X đây là dấu dương tức là bạn hiểu là thằng này của mình là bản chất của nó là gì à, ờ, bản chất của nó là f x trừ cho trừ cho trừ x cộng một đấy tức là f x là là đồ thị còn thằng này của mình là đường thẳng y này nằm trên là dấu dương mà nằm dưới là dấu âm nếu cái hệ số là hệ số dương á, thì bản chất là nó không đổi dấu còn ví dụ đây là dấu âm á, thì nằm dưới là nó sẽ thành dấu dương thì giống vậy á thì thôi đối với bài này đã là câu 13 đã nói nhiều các bạn lại khó hiểu trước mắt là cứ nằm dưới là dấu âm là nha vì cái hệ số đây là dấu dương nên nên cái phần này không đổi nha à, đây là nằm dưới là dấu âm đúng không cứ xếp đang sang dấu rồi thế thôi vậy đồng biến là từ uh, uh, 1 tới 3 các bạn chọn được là câu B Đấy. đó đúng không các bạn đây vì hệ số là dấu dương mà à, cứ thằng này trừ thằng này mà bạn nhắc là thằng này trừ thằng này thằng này trừ thằng này thì cứ cứ thằng này cũng mình là nằm trên là dương mà nằm dưới là âm thôi đúng không ạ rồi rồi tôi hỏi Lâm hiểu ok em nha. Rồi tiếp tục câu 14. Câu 14 là câu 10 điểm của đề thi tham khảo năm câu 2020 các bạn, câu 10 điểm đó. Câu này nó thăng điểm 10 câu 50 của đề thi năm 2020. À câu câu 9,4 chứ 9,6 9,4 gì mình quên rồi. Rồi câu 14. Câu 15 là cho câu gì đây? À câu 15 Rồi 14 Ok Thành Vân Ok Trọng Kia Trọng Kia chứ đúng không Trọng Kia Rồi ok Phương Liên 14A à, Rồi câu 14 này của mình Đầu tiên em sẽ Việc đầu tiên em hiểu là em phải G phải ít nó xuống G phải ít là bằng U phải nhân F phải U U phải lên là trừ 2 nè Nhưng cho F phải của 1 trừ 2X nè Cộng cho 2X trừ cho 1 Cho G phải ít bằng 0 là ta sẽ được là gì đây à, tới đây á cái việc của em á từ từ hãy cho g phải x bằng không tại vì trong toán học á mà họ ngoặt cái gì đó thì cứ đọ đặt thằng đó là bằng t đi đã bạn nhớ nha trong toán học của mình á được không trong toán học của mình á thì á họ ngoặt cái gì đó luôn luôn đặt cái đó là t và tư duy mình là đặt t đã bài toán ở trên là không cần đặt bài toán ở dưới là phải đặt đó nên đó là lý do tại sao mình nói là mỗi cái dạng toán mà trong lớp của sư phụ đi chia ra từng dạng từng dạng là như vậy tại vì khi mà bạn học dạng bạn mới mới dễ nắm bài được đây là phải đặt ứng phụ họ ngoặt cái gì đó bạn phải đặt là t đúng không thì lúc này cái g này là biểu diễn theo t nên mình sẽ ghi là g phải theo t đúng không thằng này của mình là trừ cho 2t này 2x trừ 1 của em là bằng trừ t đúng không em đó 1 trừ x là bằng t thì 2x trừ 1 là bằng trừ t thì lúc này mình mới làm tiếp tục giống như hồi nãy thôi cho g phải t bằng 0 làm giống như câu 13 ở trên đó à, g phải t bằng 0 thì ta được là đây là hai nhân f phải t chứ xin lỗi à, nhân f phải t đúng không? trừ hai nhân f phải t rồi trừ cho t với t bằng một chữ ở đây là trừ t nha rồi thì ta được là trừ hai nhân f phải t trừ t bằng 0 tương ứng là f phẩy t của em là bằng trừ t phần 2. Đồng ý không? F phẩy t của em là bằng trừ t phần 2. À rồi, ok chưa? Thì bây giờ số nghiệm của g phẩy t bằng 0 chính là bằng số giao điểm của đường thẳng y bằng f phẩy t. Đồ thị f phải t cũng giống như đồ thị của f và x thôi cũng giống đồ thị của f và x đó là rõ ràng tại vì t chạy thì x cũng chạy nên đối với những bài toán đặt ẩn phụ này khi hỏi cho đồ thị của f và x thì nó cũng gợi ý cho bạn là là đồ thị của f phải t thôi đúng không và y của e bằng trừ t phần 2 là mình vẽ thêm hình đó. tức là ở đây câu 14 là họ cho đồ thị của f và x thì bạn cứ vẽ đồ thị của f và x cũng giống như đồ thị của f phải t thôi mình vẽ hình thêm ra ở đây nha hôm nay khá nhiều câu hay á, nếu bạn nào học về hàm hợp ấy là trừ một này rồi đây là trừ hai đúng không đây là trừ hai và đây là 4 rồi ở đây của mình là đi xuống rồi đi lên thì em để ý nè bây giờ mình vẽ hình nha đây là đồ thị của f phải x đúng không bạn nhưng mà bây giờ các bạn cứ coi đây là đồ thì của f phải t đi thì cái x này các bạn chỉ ghi là thành chữ t luôn dùm sư phụ bạn hiểu là bây giờ cái cái nghiệm của bạn đi tìm ra g phải t bằng không thì nghiệm của bạn phải là t đúng không có t rồi em trả ngược về x sau à, cứ có t rồi em trả ngược về x sau thôi chả có sao cả cứ có t rồi em trả ngược về x sau thì bây giờ các bạn cứ đi, đi tìm nghiệm theo t đã đúng không ạ à, ta có y bằng f phải t là như đồ thị của f phải x thôi nên mình cứ cho đây là f phải t y bằng trừ t phần 2 này thì biểu diễn trong hình vẽ này vẽ thêm này khi ta có t bằng trừ 2 thì y của em bằng bằng 1 là điểm này khi t của em là bằng 4 thì y của em là bằng trừ 2 rõ ràng 4 chia trừ 2 là trừ 2 là ở đây thì bằng vẽ hình xuống thôi khi t bằng 0 mà đi qua điểm này nữa t bằng 0 thì y bằng 0 đi qua 3 điểm này đúng không đó đi qua 3 điểm này đúng không thì đây là đồ thị của f' nha rồi thì cô f phẩy t này thì em thấy được một điều như sau à, ta có được là t của em là bằng trừ 2 t của em là bằng 0 và t của em ở đây là bằng bằng 4 trừ 2 0 và 4 đúng không nè trừ 2 0 và 4 giống lên rồi bây giờ đi cả bảng biến thiên cũng giống như hồi nãy thôi cả bảng biến thiên xong rồi trả ngược về x thôi đây là t âm vô cùng 0 4 và dương như cùng thì đây là của mình là hàm g phải theo t nè không không và không từ 4 tới dương như cùng f phải t nằm trên và đây là dấu dương hay dấu âm trả lời giùm mình trả lời sai cái là toang luôn các bạn <laughs> rồi ok bây giờ à, bỏ hình vẽ ở trên nha coi như là cái hình này mình bỏ lên trên nha các bạn rồi ok trả lời đi bốn dương cùng là âm hay dương nhiều bạn thấy thầy ơi trời ơi thầy ông thầy ảnh đố tôi quá ông ơi mệt ông quá nằm trên là dấu dương rồi đó cứ nằm trên là dấu dương nằm dưới là dấu âm tàu lao đánh cho giờ nếu mà trả lời như vậy là tàu lao đúng đó là cái vế đầu tiên cứ nằm trên là dấu dương và nằm dưới là dấu âm nhưng phải thêm một cái bước nữa đây là bước thứ nhất nằm trên là dấu dương nhưng phải thêm một bước nữa là mình phải coi cái hệ số ở đây hệ số của f phải t đây này đây là bảng biến thiên theo g phải t mà đúng không hệ số f phải t đây là dấu âm thì cơ bản là mình phải đảo dấu lại là dấu âm Tức là bây giờ nằm trên là dấu dương rồi. Nếu hệ số đây là dấu dương á, thì nằm trên là dấu dương không đổi. Còn hệ số đây là dấu âm á, thì là bắt buộc phải đổi dấu. Vì bản thân của thằng này á, cơ bản em hiểu nè. Bản thân của thằng này chính là bằng trừ t trừ cho trừ f phẩy t. À, đó trừ cho hai lần f phẩy t. Đó, trừ cho hai lần f phẩy t. Tức là cơ bản đây là đường thẳng của mình nè còn đây là đồ thị của mình là tức là đường thẳng trừ t phần 2 đấy tức là nằm dưới là nó mà sẽ mang dấu dấu dương còn nằm trên nó sẽ mang dấu âm tại vì thằng này chưa thằng này mà nhưng mà thôi sau này làm như vậy đôi khi bạn nhiều bạn lại rối cứ nhớ giùm mày cứ nằm trên là dấu dương hệ số đây là hệ số đây là dấu dương á, thì không đổi còn hệ số đây là dấu âm á, thì đổi dấu ví dụ đây này nằm dưới là dấu âm nè coi hệ số một tới là hệ số dấu dương này đúng không thì không đổi ờ. nằm trên là dấu dương này đúng không coi hệ số một tí dấu dương là không đổi mà dấu âm là đổi dấu có hiểu không thế thôi đúng không rồi sang đang sang dấu rồi kết thúc đề bài này họ hỏi là nghịch biến ở trên khoảng nào họ hỏi nghịch biến trên khoảng nào và ta có là nghịch biến nghịch biến thì uh, dĩ nhiên là t của em phải thuộc đoạn là từ lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn không một câu vận dụng cao các bạn đây là một câu vận dụng cao đó t lớn hơn 4 ở đây người ta hỏi x thì em phải trả ngược về x lại. Ta có đặt t bằng gì em trả ngược về x vì đề bài người ta đang hỏi x mà. T của em là dấu âm thì nghịch biến mà được là từ trừ 2 tới 0 là dấu âm. Từ 4 tới dư cùng là dấu dấu âm. Trả ngược về x lại thôi. À, tương ứng ta sẽ có 1 trừ 2x nhỏ hơn 0 và lớn hơn trừ 2. Lớp mình hiểu bài con bên số 1 dùm sư phủi coi để cho biết mà lớp mình có thể làm được câu này các bạn. Chuyển qua chuyển lại thôi em ha. Đây là dấu hoặc phải chuyển qua chuyển lại thôi à, bóc từng vế ra thôi thằng này bóc từng vế ra này trừ 2 nhỏ hơn 1 trừ 2 ít 1 trừ 2 ít nhỏ hơn 0 tách ra từng vế thằng này chuyển qua luôn ta có 1 trừ 4 là ít của mình là nhỏ hơn trừ 3 phần 2 đúng không còn cơ bản ở trên của mình ta sẽ có được là gì đây à, <clears throat> chuyển qua là ít ít nhỏ hơn 1 phần 2 thằng này của mình là đó cái này của mình là gì đây à, chuyển qua là x qua đây đúng không x sẽ nhỏ hơn 3 phần 2 các bạn x sẽ nhỏ hơn 3 phần 2 chuyển qua nha là chuyển qua đây là 3 3 phần 2 rồi x ở đây là chuyển qua là x của em lớn hơn 1 phần 2 rồi thì đây là điều kiện để làm cho thằng này là nghịch biến đó sau khi mình trả ngược về lại 1 phần 2 tới 3 phần 2 là câu các bạn chọn được câu nào đấy các bạn 1 phần 2 tới 3 phần 2 1 phần 2 3 phần 2 các bạn chọn được câu A. Tại vì cơ bản nó nghịch biến từ 1 phần 2 tới 3 phần 2 thì số 1 số 1 từ số 1 tới 3 phần 2 thì nó cũng nghịch biến thôi các bạn chọn được câu A thôi. Rồi ok câu này có học tiếp nữa không? Các bạn nào trễ học chưa? Làm thêm câu cuối nữa ha rồi nghỉ. Câu này bạn nào không hiểu thì hỏi từ từ mình không có vội vàng đâu. Các bạn cứ hỏi bài sư phụ đã nhiều bạn học tốt rồi mình không nói, nhiều bạn mà đang yếu đang sợ về mức độ chính cộng kiểu giống vậy thì mình cũng thể nắm được cái tư duy cả lớp mình hiểu không có bạn nào yếu về hàm hợp câu này mà làm được chưa các bạn có nào bạn yếu nào nè đầu tiên g phải ít nè trong toán học cứ ngoặt cái gì đó đặt cái đó là t thôi rồi g phải t nó xuống bằng trừ hai nhân f phải t trừ t cho g phải t bằng không f phải t của e là trừ t phần 2 số nghiệm của g phải t bằng không là y bằng f phải t và y bằng trừ t phần 2 được như vậy thì t của em là được như vậy đúng không t của em là như vậy âm 2 0 4 dấu âm là trừ lớn trừ 2 đến 0 lớn hơn 4 sau đó t của em trả ngược về lại thôi t của em trả ngược về lại à, một trừ hai ít bỏ vào đây thôi sợ lắm cứ sợ các bạn không hiểu bài thôi các bạn rồi nói câu cuối là nghĩ ha dĩ nhiên phải nói câu cuối rồi à, câu 15 Câu 15 này, ờ, hôm qua bạn nào học về cực trị hàm tuyệt đối ở trên ngoài fanpage thì cũng nói câu 15 này rồi nè. Các bạn thấy dễ hiểu bài không? Comment cho sù cái coi các bạn, thấy dễ hiểu bài không các bạn? Để mình ờ, mình lấy cái động lực coi mình sợ mình dạy gì mà không ai hiểu mà mất công các bạn quá. Thật sự đúng á, sợ sư phụ dạy mà các bạn lại không hiểu là mất công các bạn buổi sáng dạy học với sư phụ mà bạn lại không hiểu bài tội mấy đứa lắm thật đấy nên là bạn nào hiểu bài comment hiểu dễ ờ, ờ, comment cho sư phụ coi có hiểu bài không mình hay hỏi câu đó là tại mình sợ đó mà mình sợ mình làm cho ai đó mình nấu một món ăn cũng vậy á mình sợ nấu ra mà ai cũng không ăn nó buồn lắm bạn thực sự là một là không nấu thì thôi mà đã nấu là phải nấu cho ngon cho bạn ăn nó, nó, nó cảm thấy nó ok một tí đó rồi thì thằng này của mình là hôm hôm bữa trước là mình học về cực trị về hàm tuyệt đối rồi về cái bước làm của mình em còn nhớ không bước một của em á em cứ xét cái hàm ở trong tuyệt đối nó ra giùm mình đúng không à, xét cái hàm ở trong tuyệt đối là 4 lần fx cộng cho x bình sau đó em sẽ đi cố gắng cả bảng biến thiên của thằng này ra thôi đúng không cả bảng biến thiên của thằng này ra và tiếp theo cái bước 2 của em á, là em sẽ để cái đường thẳng y bằng không vào để mình đi biện luận đó đó là những cái bước làm của mình bữa trước mình có học về cực trị của hàm tuyệt đối rồi thì mình cũng nói từng bước từng bước làm của những bài này rồi đúng không rồi rồi bây giờ ta có là y phải của em là bằng 4 nhân cho f phải x cộng cho 2x em đi cạ bảng miếng thiên của nó dĩ nhiên em phải y phẩy rồi rồi em cho y phẩy bằng không để em cạ bảng miếng thiên ta có được là 4 lần s phải x cộng cho 2x bằng 0 từ đó suy ra s phải x của em là bằng trừ x phần 2 đó không f x của em là bằng trừ x phần 2 thì á, cái này là số nghiệm của y phải bằng 0 số nghiệm của y phải bằng 0 tương ứng với số giao điểm, số giao điểm của đường thẳng là y bằng f(x) Và đường thẳng là y bằng trừ x phần 2. Đúng không? Rồi bạn đi kệ bạn biến thiên ra thôi. Đây là bạn biến thiên của mình, đây là x này. rồi x. Đây là âm vô cùng, đây là dương vô cùng. À, thì bây giờ em thấy cái đường thẳng của mình cắt ở đâu đó đi qua điểm nè. Cái đường thẳng này là qua điểm các bạn có thể nhìn trên hình vẽ. Qua x bằng trừ 2 thì y bằng 1 đó, x bằng trừ 2 thì y bằng 1. Và qua gì nữa? Qua x bằng 4 thì y là bằng trừ 2. Thì cơ bản bằng vẽ hình ra thôi, bằng bằng vẽ hình ra giùm mình ha, tại vì trong này không có hình vẽ, ở đây mình vẽ sơ sơ khởi thôi. À, đây là 1 và trừ 2. Đây là trừ 2 và 4. Đó, thằng này đi qua điểm 00 nha, x bằng 0 thì y bằng 0 và nó đi qua ba điểm này 1 2 và 3 các bạn lấy cái thước bằng kẻ ngang qua thôi kẻ ngang qua đúng không đây là đồ thị của f x này các bạn lấy cái thước bằng kẻ ngang qua thì ta sẽ có như sau nó đi qua điểm thứ nhất là trừ 2 này 0 này và ở đây là 4 này đúng không bạn đi qua 4 điểm này giao điểm á, là x bằng trừ 2 0 và 4 thì đây là cái y phải của mình này bằng 0 tại ba chỗ từ 4 tới dư nhiêu cùng thì các bạn sẽ là f và x nằm trên đúng không ạ nằm trên là dấu dương coi hệ số giùm mình hệ số đó là dấu dương nhưng thằng này không đổi dấu đúng rồi và cứ thế đang xen thôi vì đây là đều là những điểm cắt vẽ bảng biến thiên nha rồi ở đây họ cho một cái giả thiết nữa các bạn họ cho f0 bằng 0 các bạn thấy cái giả thiết của cái đề bài không họ cho f0 bằng 0 để làm gì đây F0 bằng 0 tức là em thế vào đây này ta có là Y0 là bằng bằng 4 lần F0 cộng cho 0. Y0 là bằng 4 lần F0 cộng cho 0, tức là bằng 0. Họ cho thằng này để là gì? Để mình so sánh nữa bạn. À, tức là bài toán này là có bao nhiêu điểm cực trị là mình vẽ ra đường thẳng y bằng 0 này, y bằng bước 2 là cả y bằng 0 để biện luận này đúng không? Y bằng 0 của em là trùng với cái điểm này. và nếu người ta hỏi điểm hỏi người ta hỏi bạn người ta hỏi số điểm cực chỉ á, thì bạn trả lời rất là vô tư ta có là một hai điểm cắt ở đây là hai là bốn cực trị đồng ý không ạ à? mình không lấy điểm tiếp xúc có một hai ba ba cực trị và hai điểm cắt là năm cực trị chứ à. còn bài toán này là người ta hỏi là cái này là đồng biến nghịch biến ở đâu thì yêu cầu em phải là hiểu được cái cách vẽ hình số điểm cực trị là năm cực trị nè còn người ta hỏi là đồng biến ở đâu thì lúc này mình phải hiểu cách vẽ hình này các bạn để ý nè cách vẽ hình của mình á, là mình sẽ bỏ đi những cái phần phí âm đúng không à, đó là lý do tại sao họ cho F0 bằng không vô để người ta xác định cụ thể y không của mình là ở chỗ nào luôn đúng không y không là bằng không là ngay chỗ này là mình kẻ ngang qua thì lúc đó đây là như là tượng trưng cho cái trục OX đấy là Y bằng không đấy đó, Y bằng không thì nó bằng không luôn ngay điểm này luôn thì có nếu người ta hỏi số điểm của chị là năm cái còn người ta đồng biến nghịch biến ở đâu thì bạn phải biết vẽ hình bạn vẽ hình như sau này bạn lật ngược lên trên thôi thằng này cắt nhau là, là tại đây đúng không lên đây rồi thằng này của mình là đang đi xuống đúng không xuống cái chỗ uh, nghịch đảo lên à, đi xuống xong đi lên đúng không bạn đi xuống này xong đi lên đi xuống đây đúng không sau đó đi lên đấy thằng này của mình đang hướng xuống đúng không thì bây giờ là hướng lên nghịch đảo mà hướng lên thằng này của mình đang đi lên nghịch xuống là đó đó thì đồ thì bạn biết thêm của bạn đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ủa vẽ đúng không ta? Tôi vẽ đúng không ta? À thằng này của mình là xuống số 0 là ở đây là đi xuống luôn chứ ờ, Đi xuống 1, 2, 3 à, 3, 4, 5, 5 cực trị đúng không? Rồi thì người ta hỏi nghịch biến ở đâu nghịch biến của bạn ở đâu bạn từ trừ 2 tới 0 là nghịch biến à, đồng biến ở đâu đồng biến từ 0 ờ, tới 4 đó đồng biến từ 0 tới 4 còn từ trừ 2 tới âm, âm vô cùng tới trừ 2 là vừa nghịch vừa đồng từ trừ 2 tới 0 thì ờ, ở đây các bạn để ý từ trừ 2 tới 0 đang đi lên thì nghịch của nó là đi xuống rồi là hết rồi đó thằng này từ mình không tới 4 đang đi xuống thì nghịch nó lên là dấu dương thằng này của mình nghịch xuống rồi lên đúng không ạ vậy cơ bản là cơ bản các bạn thấy là đồng biến của đồng biến của mình là đang đang đi lên này là từ 0 tới 4 các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu B đúng không câu b của mình sai chỗ ghi gấp khúc rồi rồi chỗ nào ạ à? đó đi xuống đi lên đi xuống vẽ hình nữa các bạn chú ý một tí thôi vẽ vẽ nếu đôi khi mình vẽ mình vẽ to vẽ lại này vẽ to ra tí đúng không cái gì to nó cũng dễ thấy bạn <laughs> đúng không chứ vẽ nhỏ à, vẽ hình này cứ vẽ nếu mà nếu bạn nào vẽ là hình tốt bạn vẽ hình lại này đây là xuống đây này vẽ trực quan lên là vẽ hình giống hình như sư phụ này không bao giờ sai được luôn đôi khi hình nhỏ quá các bạn sẽ cảm giác như là mình bị lừa lừa các bạn đó cảm giác bị lừa đấy đó, âm đi xuống dương đi lên này đó âm đi xuống làm dương âm đi xuống đây là bằng số 0 này kéo ngang qua rồi nghịch đảo lên trên thôi đúng không thằng này của mình là à, ứng với cái trừ hai nha đó nghịch đảo lên trên thôi thì đây lên tức là từ âm vô cùng tới trừ hai là vừa nghịch vừa đồng rồi ngay tại chỗ này nè đang đi lên đúng không thì mình bỏ đi phần âm mà nghịch đảo lên trên là, là nó phải hướng xuống đó hướng xuống các bạn đó nó hướng xuống đồng ý chưa à rồi thằng này của mình là từ đây nó nghịch lên trên lại nó nghịch đảo lên mà đó nó lên đây à nó, nó lên đây rồi thằng này của mình là xuống đây là đi xuống đó vậy bảng miếng thiên sau khi mình nghịch đảo lên được như vậy đúng không mình bỏ đi thằng ở dưới nha mình bỏ đi thằng ở dưới mình không quan tâm nữa nè thì ta có là từ 0 tới 4 là đồng biến từ 4 dương cùng là nghịch biến và đồng thời là đồng biến luôn từ 4 dương còn là vừa vừa nghịch vừa đồng từ 0 tới 4 là đồng biến từ trừ 2 tới 0 là nghịch biến âm như cùng tới trừ 2 là vừa nghịch vừa đồng ok không ấy đó có hiểu bài không thì uh, thằng nào tăng thằng nào đi lên là đồng biến mà thằng nào giảm xuống là nghịch biến thôi vậy 15 câu là kết thúc đúng không ạ 15 câu này chất lượng các bạn nó thực sự là bạn học được 15 câu này là bạn đi thi không bao giờ mà dưới 8 được đâu hứa các bạn luôn nếu bạn làm được 15 câu này là ok các bạn không bao giờ dưới 8 được cả chắc chắn là phải phải trên 8 cộng tại vì dạng những cái dạng toán này mình đưa vô cái đề này là khá là chua các bạn ôn tập lại khá là tốt luôn để cho cả lớp mình ok không hiểu không Ờ, rất là easy mà nói chung là bài này cũng không phải là bài bài bài dễ đâu nó cũng nằm ở mức độ là, là tư duy cao đấy bạn tư duy cao nhưng mà khi mình có phương pháp làm rồi thì nó là easy thôi rồi cảm ơn Tiến Thạnh nha ok cảm ơn em rất là nhiều luôn rồi nói chung là vậy ờ, đôi khi vẽ hình to to ra các bạn dễ thấy vẽ hình nhỏ nhỏ trên này là bắt đầu nhìn nó ra luôn ấy này làm nó trong đầu <laughs> bạn phương nguyễn chắc bạn làm nhiều lắm rồi ba bốn lần rồi đúng không <laughs> rồi ok đó, à, bạn Phương Nguyễn là bạn một bạn à, học trong lớp óc của sư phụ á đó. đó trong à, kia ha mình dạy lớp óc cái này là ba bốn lần nhiều lắm rồi nè làm luôn làm tới ngán luôn bài hôm nay tuyệt quá sư phụ ơi rồi ok nhà dạ thương đúng không rất là nhiều câu hay ở trong này luôn và hy vọng các bạn sẽ sẽ sẽ học được những cái phần này nó tốt hơn về phần hàm hợp ha hàm hợp trong này cũng khá đầy đủ dạng rồi đó đúng không khá đầy đủ dạng rồi đó rồi ok cảm ơn Nguy Đỗ nè nay em xa hai câu ok Nguyễn Ánh à, Nguyễn Ánh là bạn trong lớp vip của sư phụ đó Nhã Thương trong lớp vip luôn nè rồi ba giới thiệu lắm rồi rồi ok trọng Kia à, trọng Kia chứ nó rồi bây giờ mình thôi nghỉ đi học đi các bạn hôm nay trễ học rồi hả hôm nay không có đi học à mấy đứa đây là nghỉ học hả rồi kết thúc nha à, bạn vào à, bạn nào điểm danh thì vô phần à, điểm danh của nhóm điểm danh nha chúng nữa sư phụ sẽ cập nhập cái cái tiếp theo cho các bạn luôn đúng không cập nhật một cái ờ, cái ờ, cái cái like cái gọi là gì gì ta cái file sửa đáp án chi tiết cũng như là là là là là, là cái ờ, buổi lan hôm nay sẽ buổi cập nhật vô trong rồi kết thúc bài giảng ở đây nha